Phật Kính thưa quý Phật tử Hôm qua chúng ta học được một phần của bản kinh à, Phước Đức Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học phần kế ha Hôm qua chúng ta học cái phần à, lánh xa kẻ xấu ác được à, thân cận người hiền tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kế là sống trong môi trường tốt được tạo tác nhân lành được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất ở đây à, chúng ta thấy là Đức Phật dạy chúng ta nếu à, mình là cái người tu thì chúng ta phải tìm một cái môi trường thích hợp cho cái việc tu tập của mình thành ra cái việc à, tu ví dụ như mình cái duyên của mình không đủ để có thể đối diện với những cái điều những cái hoàn cảnh nghịch thì chúng ta phải tránh né trong giai đoạn đầu vì mình yếu mình à, công phu tu hành chúng ta yếu kém mà chúng ta phải đối duyên xúc cảnh nhiều á thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn tới công phu của chúng ta thậm chí chúng ta có thể bị lôi sụp ví dụ như mình à, đang hành trì cái pháp gì đó mà lỡ có một cái duyên nào người ta giới thiệu một cái pháp khác thì à, có khi chúng ta sẽ bị phân tâm và phân tâm rồi thì cái pháp chúng ta đang dụng công nó cũng sẽ bị yếu đi cái năng lực tu tập sẽ đi yếu và nếu mà yếu thì chúng ta sẽ không có à, tiến sâu hơn trong cái pháp chúng ta đang tu thậm chí chúng ta có thể phá vỡ thật ra là cái môi trường tu tập là một trong môi trường rất là tốt hồi xưa đức phật có dạy là ừ, nếu như một cái ờ, một cái môi trường tu tập nào mà môi trường tu tập đó có đạo lý tốt nhưng mà vật chất á, thì vô cùng khó khăn tức là điều kiện vật chất nó khó thì chúng ta cũng phải nương theo đó để mà tu tập cái điều thứ hai á, là nếu mà một môi trường tốt rồi có vật chất tốt nữa thì cái nơi đó chúng ta nên lưu trú và cái điều thứ ba nếu mà cái môi trường đó thật sự tốt nhưng mà vật đạo lý là không có thì chúng ta phải biết cách để chúng ta tránh né và cái thứ tư đó là cái chỗ nào mà có không có đạo lý rồi và cái môi trường cũng không tốt nữa thì chúng ta cũng phải phải biết cách để mà chúng ta tránh né thành ra cái môi trường tốt nó là một cái trợ duyên rất lớn cho chúng ta tu tập ví dụ như bây giờ chúng ta có giải đải trong công phu đi chung quanh chúng ta huynh đệ là xuyên rồi ngồi thiền tụng kinh hoặc là chúng ta gặp những người có đạo đức thì tự động chúng ta sẽ được nhắc thức thì chúng ta sẽ tiến hóa được công phu của mình còn nếu môi trường xấu mình vừa có mới có khởi niệm công phu hoặc là bây giờ chúng ta mới phát tâm ăn chay thì gặp lại bạn cũ rủ mình đi ăn mặn nữa cái mình có thể bỏ liền đó là môi trường không tốt và thấy vậy chứ môi trường cái hoàn cảnh là một trong những cái trợ duyên rất đắc lực cho chúng ta trong giai đoạn đầu chỉ trừ trường hợp là chúng ta đã tự tại rồi á ừ. tức là khả năng bất nhiễm rồi thì ở đâu chúng ta cũng có thể sống được nhưng mà chúng ta tự phải xét lại công phu tu hành của mình nếu như mà mình à, chưa có khả năng bất nhiễm à, trong cái việc mà giao tiếp xã hội của chúng ta thì chúng ta cũng phải dè dặt nếu không đó là chúng ta sẽ bị lui sụp công phu tu hành của mình có những người đổ thừa là tại vì à, gặp tình xưa bạn cũ nếu mà không có thuận thì nó sẽ ờ, mất đi cái tình bạn thì thôi mình lỡ mình ờ, ngã mặn bữa cũng không sao <laughs> đó là cái cái cách mà để chúng ta hòa nhập vô xã hội ví dụ vậy nhưng mà thật sự không phải nếu chúng ta cái lực chúng ta phải xét lại cái lực của mình đó ví dụ như bây giờ giữa hai người bạn đi ra ngoài chợ một người ăn mặn một người ăn chay thì bây giờ cái lực người nào mạnh hơn á thì người kia sẽ theo <laughs> đúng không nếu mà cái lực mình mạnh thì người bạn mình à, thôi bữa nay tôi ăn chay với anh bữa nhưng mà cái lực mình yếu thì người bạn mình sẽ ép mình ăn mặn với nó rồi chúng ta nếu mà có lực mạnh hơn thì chúng ta sẽ trở lại là chúng ta sẽ giữ được cái việc ăn chay của mình còn nếu mà lực chúng ta yếu thì chúng ta chiều theo bạn của chúng ta thật ra có khi Phật pháp ở trên mình á trong một vài cuộc giao tiếp là chúng ta biết được cái nội lực mình tới đâu chúng ta sẽ thấy rất rõ điều này có rồi khi chúng ta đổi từ hoàn cảnh với sự thật là cái cái lực tu chúng ta còn yếu kém không đủ sức để có thể giữ được mình thì mình làm gì có thể cảm hóa được người khác tức là mình đã chiều người khác tức là mình đã bị thua rồi mình không có đủ sức giữ bản thân mình rồi thành ra thôi thì nếu là cái môi trường không tốt như vậy chúng ta phải tránh duyên nhất là những cái công phu tu hành của chúng ta ví dụ như nhất là chúng ta ngồi thiền đi thì giai đoạn đầu mà chúng ta muốn yên thì chúng ta phải tìm một cái cảnh yên để chúng ta ngồi tìm một hoàn cảnh thích hợp để chúng ta ngồi khi nào mà chúng ta giỏi rồi thì giữa chợ hay là giữa chùa thì chúng ta cũng có thể tu yên tâm được thì lúc đó thì chúng ta không cần phải bèn nhưng mà lúc còn mới thì những cái duyên mà nó làm thối thất công phu của chúng ta là chúng ta buộc phải tránh nó giai đoạn đầu là như vậy chúng ta phải chọn lựa kỹ cái môi trường tu tập và cái pháp tu cũng vậy pháp tu là một trong những cái mà để chúng ta thấy rằng mình có thuận hợp hay không dù cái pháp đó có hay ở chừng nào nhưng mà chúng ta hành trì á mà mình thấy đối với cái duyên mình nó không tiến bộ rõ ràng là mình tu hoài mình thấy mình vẫn còn nguyên đó mình chẳng có thay đổi gì thì biết rằng cái pháp tu đó với mình không phù hợp và nếu chúng ta tiếp tục tu pháp đó thì coi như chúng ta ở môi trường không tốt đối với chính mình đây là điều mà cái người học đạo ban đầu chúng ta phải xét thấy còn nếu như bây giờ chúng ta mới bắt gặp cái pháp đó thôi mà chúng ta một vài ngày chúng ta cảm giác là mình có thể tiến bộ được chúng ta có thể biến chuyển được và rõ ràng khi chúng ta hành trì cái pháp đó là mình có tiến hóa thực sự và chúng ta cảm giác chúng ta yên hơn cái trí tuệ chúng ta khai sáng hơn thì chúng ta biết rằng cái pháp đó với mình có duyên thì pháp đó chính là môi trường tốt để chúng ta có thể tu học Thật ra mỗi khi mà chúng ta bắt gặp một cái dòng pháp nào á đó là cái duyên của mình nhưng mà chúng ta biết rằng mình phù hợp với dòng pháp đó hay không thì trong khoảng 50 ngày một vài tuần là chúng ta sẽ biết được là mình với dòng pháp đó có thực sự có duyên hay không tại vì nếu mà dòng pháp có duyên sẽ làm chúng ta tiến bộ rất là nhanh tâm chúng ta sẽ an liền và chúng ta công phu cảm giác đắc lực liền đời sống chúng ta thực sự có sự thay đổi chuyển hóa thì đó là cái môi trường tốt cho chúng ta chúng ta có thể tắm gội trong cái dòng pháp đó thì có thể là mau tiêu rụi được phiền não của mình là ra môi trường đối với chúng ta là một cái gì hết sức quan trọng trong cái buổi ban đầu tầm sư học đạo hoặc là chúng ta dụng không trong lúc mới. Cho nên chúng ta phải biết cách để mà mình chọn lựa cái pháp tu nào cho nó phù hợp với chính mình cũng như môi trường sống của mình để mình có thể tiến hóa được. Được tạo tác nhân lành, tức là được có cái điều kiện để chúng ta tạo cái nhân lành cho chính mình. Tại nhân lành thì chúng ta sẽ hưởng được cái quả báo lành vì vậy mà cái người phật tử khi mà đi ờ, vào con đường giác ngộ của đức phật á, chúng ta đừng có nghĩ là khi chúng ta tu tập rồi thì mình chỉ một bề tu giác ngộ xong là chúng ta sai lầm tại vì tất cả những cái hành động những cái cử chỉ những việc làm những cái suy nghĩ những lời nói dù nhỏ nhất của chúng ta đều có nhân quả hết và cái phước á, hôm trước chúng ta có một lần nói rồi chúng ta nói cái phước nó chính là cái nền tảng mà an ổn để cho tất cả chúng sanh đi trong tất cả các cõi đây là điều mà chúng ta phải biết Thật ra cái gì mà có thể có lợi cho người khác cái gì tạo điều kiện thuận tiện cho bước đường tu học của chúng ta là chúng ta phải tích cực mà làm tại vì đó là những cái những cái điều thuận lợi trên bước đường đi chúng ta còn nếu mà chúng ta tạo duyên ác mà giống như mình chuẩn bị mình đi mình quăng trong gai để mình dẫm lên thì điều đó là cái điều bất lợi cho cái việc tu tập giải thoát của mình có những người có những cái phước báo rất là lạ tức là họ được sanh ra trong cuộc đời này rồi gần như là mọi mặt đều họ đầy đủ hết nhưng mà thực sự họ không có không có tu không có tu vật chất họ sung mãn nhưng mà họ cũng chẳng biết cái gì về giác ngộ giải thoát nhưng mà có những người biết đạo lấy giác ngộ giải thoát nhưng mà vật chất vẫn thiếu thốn thì điều này chứng tỏ rằng là trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đi theo đạo Phật chúng ta chỉ biết cách để tu tập mà lại không biết cách để tạo cái duyên lành cho mình Thật ra có đôi khi về cái chỗ ở chúng ta cũng khó khăn quyết tâm tu lắm mà vô chùa đó chúng ta nương thời gian chúng ta cảm giác là bất an tức là hoặc là người ta không chấp nhận cho mình ở những điều kiện thuận lợi để cho cái việc sinh hoạt tu tập của mình thì lại bị chướng ngại tức là chúng ta không có tạo duyên lành và nhất là trong bản kinh thập thiện Đức Phật có ở trong cái phần mà bốn cái điều nói dối đó nói dối nói hai lưỡi nói vọng ngữ đó nó lưỡi đôi chiều rồi đó thì đức phật nói điều đúng người nào trong đời chúng ta mà chúng ta phạm một trong bốn điều đó thì làm cho chúng ta ở những cái đời kiếp sau á chúng ta không thực hiện được những cái ước muốn của mình đây là một điều rất lạ là chỉ có cái giới không nói dối à, nó thiêu dệt nó lưỡi đôi chiều nó lời hung ác rồi đó nếu chúng ta phạm một trong những điều này thì ví dụ như chúng ta không thực hiện được là gì ví dụ chuyện nhỏ thôi là hôm nay chúng ta muốn đi tới một cái đạo tràng để chúng ta tu tập nhưng mà rồi cũng bị cản duyên nữa mọi chuyện đều sắp xếp hết rồi tới giờ đó bánh xe nó xì đi không được <laughs> chỉ cần duyên nhỏ rồi nó có thể cản trở chúng ta hoặc là chúng ta tới chừng đó rồi tự nhiên mình nhức đầu mình chóng mặt gì đó mình đi không được nó là như vậy thật ra chúng ta thấy những cái chuyện cản trở đó là những cái điều mà chúng ta phải biết rằng là mình không biết tạo tác những duyên lành trên bước đường tu tập của mình thành ra là có điều kiện nào để sống có ích có lợi cho mọi người là chúng ta phải làm và ngay cả cái suy nghĩ của chúng ta cũng vậy ví dụ như trong cái môi trường này trong phòng nhỏ này nha chúng ta mới thấy cái năng lực cái năng lực và cái ảnh hưởng nhân quả tốt xấu của chúng ta nó rất lớn trong một ý niệm rất nhỏ của mình thôi bây giờ mình à, suy nghĩ một cái việc thiện mình thấy nó bình thường lắm với những người không tu không có hiểu biết khoa học chúng ta thấy như mình mình nghĩ tốt nghĩ xấu chuyện bình thường người riêng mình mình mà muốn nghĩ kiểu nào nghĩ chuyện bình thường như những người hiểu biết khoa học những người có tâm linh cao họ sẽ thấy không phải chuyện suy nghĩ mình là bình thường nữa đâu một ý nghĩ tốt của mình nó sẽ ảnh hưởng tới cái gì một ý nghĩ xấu của mình ảnh hưởng tới cái gì cái này như hôm trước mình có nói một lần qua rồi đó tức là cơ thể chúng ta nó có một cái cái vùng hào quang gọi là cái phách đó, bên trường sinh học nó gọi là cái phách của mình chúng tôi không biết là đến lúc nào khoa học nó, nó nó phát hiện được cái có khả năng nó chế được một cái loại máy giống như máy camera như thế này nhưng không phải quay lấy cái hình mình mà quay lấy được cái hào quang của mình thì quý vị sẽ thấy cái hào quang của mình đó nó giống như mình chúng ta đi đường chúng ta thấy những cái đèn xung quanh nó cứ chớp mà vàng rồi nó sao mà xanh nó ra màu đỏ nó ra màu đen như vậy đó hào quang chúng ta cũng liên tục đổi màu như thế vì sao vì những ý niệm này của mình phát ra nếu chúng ta liền có một cái khởi nghĩ tốt khởi nghĩ lành khởi nghĩ thiện thì dòng hào quang chúng ta biến thành màu trắng liền quanh thân chúng ta và càng thiện chừng nào thì hào quang trắng càng sáng và càng rộng ra chừng đó và nếu muốn ăn nhưng chúng ta chợt chúng ta nghĩ ác muốn giết người thì tự động hào quang nó bó chặt lại và biến thành màu đen quanh thân chúng ta liền mà chúng ta thấy cái chuyện nó quanh thân chúng ta thì chúng ta nghĩ là nó là bên ngoài nhưng thật sự nó không phải là bên ngoài nó ảnh hưởng luôn tới từng tế bào một của chúng ta tại vì cái hào quang của mình có ra không phải đơn giản là tự nhiên cái cơ thể mình phát ra nhưng mà từng tế bào một cái điều này chúng tôi có nói trong cái bản kinh ờ, tứ niệm xứ nó nói là mỗi một hào quang nó có một cái cái từ trường lực xung quanh nó để nó bảo bọc và mỗi một từ trường đó nó tạo ra một chút ánh sáng cho nên là mỗi tế bào có một chút ánh sáng mỗi tế bào có một chút ánh sáng thì hàng ngày là số tế bào trên cơ thể chúng ta nó gom lại thành một một từ trường bao quanh thân chứ không phải là tự thân chúng ta phát ra một cái mà đây là ánh sáng gom tụ của tất cả các tế bào cho nên khi mà tế bào não chúng ta vừa phát một cái loại sóng từ theo một chiều thiện hoặc theo một chiều ác thì nó biến thành cái màu thiện biến thành màu ác liền ngay tại khi đó thì tế bào đó cái phát sóng đó nó làm thành màu đen để nó nhúm toàn bộ cái hào quang chúng ta biến thành màu đen và như vậy là nó làm ngột ngạt cho tế bào chúng ta liền tại chỗ chứ không phải là cái chuyện đó nó chỉ làm đen mình ở bên ngoài mình thấy bình thường thôi và đồng thời nó lại phát sóng ra cái vũ trụ này để nó đi ra vũ trụ này với cái dòng sóng sóng âm đen đó nữa ví dụ như cái âm thanh mà chúng ta nói được thì nó là một cái dao động sóng âm được phớt tán lớn rồi còn cái đầu chúng ta là một cái dạng dao động sóng âm nhỏ thì bất kỳ cái dao động sóng âm nào nó cũng mang cái màu sắc tốt và xấu của nó hết ví dụ như bây giờ mình nghĩ ác thì cái sóng não ác nó phát ra và tiếp tục nó đi hoài trong không gian này sẽ chạm tới ai đó thì sẽ gây phiền muộn với người khác và chúng ta thấy cái điều này mà mình đi vào chợ mình thấy cái lực đó mà mới thấy rõ ràng đi vào những cái nơi buôn bán chụp giật chúng ta thấy chuyện rõ ràng lắm một mình mình đang tu như thế này mình giữ tâm mình không kỹ đi vô cái vùng trời ở chỗ này là cái chỗ mà giành giật hơn thua sâu xé với nhau tham tâm đa số những người buôn bán là người muốn được về mình thì cái hào quang đó nó phát ra cái từ trường nó phát ra người này muốn được về mình người kia muốn được người này vân vân tất cả những người muốn được phát ra cái sống đó thì tự động mình vô chợ mình cũng muốn cái gì cho mình nữa <laughs> thành ra mình thấy mình thích mua cái này cái thấy mình lại mình cũng thích cái kia tại vì cái ham muốn bắt đầu nó khởi khởi lên nó cuốn theo cái dòng từ trường nó ảnh hưởng tới não bộ chúng ta chúng ta đi theo cái chiều hướng đó khiến cho vô chợ hồi quơ đầy cái giỏ về bỏ đó nhưng mà không có xài <laughs> vì chúng ta bị dính với cái từ trường lực đó như vậy là khi cái phát sóng của mình ra nó sẽ thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới từng tế bào nhỏ của mình ngay tại chỗ đó nó sẽ nhúm sáng hoặc là chớm tối tế bào chúng ta Thật ra một người mà luôn luôn dao động tâm thức từ một chiều thiện tới chiều ác thì tế bào chúng ta không chịu nổi cho nên nếu mà chúng ta là người tu thiền thì tâm chúng ta tương đối an định hoặc là tâm chúng ta thiện á thì chúng ta thấy là nó cái tế bào chúng ta nó được trong sáng quá bởi cái ý niệm này bởi cái dòng sống này nó nhúm sáng hoài và cái dòng hào quang nó được cởi mở thì nó sẽ được nhúm sáng nó nhẹ nhàng nó nâng cấp cái tế bào chúng ta lên do đó mà mỗi người mà thường xuyên tu tập và giữ tâm niệm lành á thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ được thăng tiến còn mà tâm chúng ta luôn luôn bị dao động thì mình tu hoài mình cũng thấy bóp bên hoài 5 phút nóng 5 phút lạnh 5 phút chìm 5 phút nổi như vậy thì nó cũng làm xáo trộn cho cơ thể xáo trộn nội tạng của chúng ta xáo trộn tất cả tế bào trên cơ thể chúng ta thì ra chúng ta cứ có khi mình đang khỏe thì mình ngã vật xuống mình bị bệnh mình không biết lý do gì vì tâm mình dao động quá lớn từ cái đầu cực thiện cho tới đầu cực ác khiến cho tế bào chúng ta không đủ sức để chịu nổi năng lượng nó bị thay đổi liên tục như vậy thì chúng ta bị yếu kém và bệnh tật Nên có những người bệnh rất nặng nhưng mà họ có được một pháp tu hoặc là họ niệm phật hoặc là họ tọa thiền mà họ giữ được cái tâm của họ đó và giữ được cái thiện tâm á qua quá trình nghiên cứu dài của các vị nghiên cứu khoa học thì các vị thấy là hai cái ý niệm gây ảnh hưởng tốt nhất cho cơ thể chúng ta một ý niệm thứ nhất là cái tình thương cái điều thứ hai là lòng tri ân hai cái này nó sẽ làm nâng cấp cơ thể chúng ta liên tục nếu chúng ta sống trong tình thương và cái sự tri ân của mình tức là lúc nào mình cũng có cảm giác tri ân hết tất cả mọi cái mọi điều nếu mình là một người hiểu biết đúng bây giờ mình được hít thở một phút là mình cảm giác mình tri ân cái không khí này đúng không nhưng mình đâu bây giờ biết tri ân những cái điều này đâu cả ngày mình ra mượn mình không biết tri ân rồi mình đi trên cái hư không này mình không biết tri ân cái hư không này đâu mình muốn từ đây tới kia nếu mà hư không không có trống làm sao mình đi tới được nhờ hư không trống rỗng đó mà mình có thể đi tới luôn các nhà các cửa mình có thể hít thở có thể sinh hoạt được cả ngày nhưng chưa bao giờ chúng ta có cái cảm giác tri ân đó rồi chúng ta đi trên mặt đất này chúng ta ăn chúng ta sống chúng ta nằm chúng ta nghỉ chúng ta ngồi trên đó nhưng có bao giờ chúng ta có tác niệm tri ân đúng không chúng ta chưa bao giờ cái suy nghĩ chúng ta tri ân ánh sáng mặt trời đem lại hơi ấm cho mình chưa bao giờ cúi đầu trước một cọng cỏ tri ân nó gì nó cung cấp oxy cho chúng ta thở thì chứng tỏ rằng cái cái cái kiến thức chúng ta chưa có đủ để có thể trong đời sống này chúng ta sống đúng được vì như vậy là nếu mà lòng tri ân chúng ta không đủ thì đối với cái năng lực của cơ thể chúng ta nó sẽ bị theo đó nó sẽ bị bóp nghẹt ví dụ như cái phòng này thêm khoảng chừng vài chục người nữa thôi bắt đầu chúng ta đóng cửa lại nha chúng ta đóng cửa lại bắt đầu người này cứ tác ý là sẽ sẽ sẽ giết người kia sẽ bóp họng người kia sẽ bẻ cổ người kia vân vân chúng ta tác ý một hồi chúng ta sẽ cảm giác ngộp liền ngay tại đây nếu là một phòng kiến đóng kín chúng ta mới thấy rằng cái ý nghĩ của mình nó không đơn thuần là mình nghĩ rồi cái này thôi rồi. Thật ra khi mà chúng ta khởi một cái ý niệm thiện thì cái phước chúng ta cũng nghìn trùng nhưng mà khởi khởi nghĩ một niệm ác thì cái quả chúng ta cũng rất là lớn cho nên chúng ta muốn đóng góp ở cái môi trường sống này thực sự là chúng ta phải phải tác niệm thiện đầu tiên để cải hóa mình chúng ta phải cải hóa được mình theo một cái chiều hướng tốt đẹp nhất và từ mình bắt đầu nó phát cái sóng từ đó ra phát cái sóng từ đó ra chúng ta có thể thương yêu chúng sanh muôn loài ví dụ như bây giờ ngủ thức dậy mình đảnh lễ đức phật mình thầm khấn nguyện xin Đức Phật cho con thương yêu được những người mà con thấy cho con thương yêu được những cái gì mà con nghe tới con thấy biết được Đúng không? thì ngày nay con được đi từ đâu tới đâu những người con được thấy trước mắt đều là những người con thương yêu những cảnh duyên chúng con thấy con đều được thương yêu ví dụ vậy thì vậy là chúng ta sẽ thực hành cái cái năng lượng tốt bắt đầu chúng ta vận cái năng lượng tốt cho chính mình tức là mình định hướng để đưa cái năng lượng tốt cho cơ thể mình được nâng lên rồi chúng ta cũng cung cấp cho cái vũ trụ xung quanh chúng ta môi trường sống xung quanh chúng ta một cái khí trong lành đó thấy một cái gia đình của chúng ta đang sống rất là bình thường thậm chí là nó đang có một cái chiều hướng xấu cái không khí gia đình rất là xấu nhưng nếu có một người tốt tới họ chỉ cần đi một vòng trong nhà của mình thôi là thay đổi được cái khí trong nhà mình liền đây là điều mà người phật tử chúng ta phải biết với những quý vị mà có đức hoặc là chúng ta hiểu biết về âm dương á, ảnh hưởng tới cái khí học á, thì chúng ta thấy là người đó chỉ cần đi một vòng quanh mình thôi là mình đã thay đổi gia đình đã thay đổi cái không khí liền không khí từ xấu biến thành tốt liền từ nặng trọc biến thành thanh cao liền đây là điều mình phải biết thành ra bây giờ chúng ta phải tập thử đúng không ví dụ như bây giờ mình khấn nguyện ờ, xin đức phật cho con đó là ờ, được thương cái người trước mặt chúng con <laughs> bây giờ chúng ta thực hiện chúng ta thương thương người trước mặt thử coi giờ <laughs> quý người vậy thấy người trước mặt là ai <laughs> chúng ta bắt đầu khởi nguyện thương ví dụ vậy thì trong mỗi cảnh duyên mà chúng ta thấy nghe là chúng ta có được cái tác niệm này để chi để mình thứ nhất là mình gìn giữ cái năng lượng của mình thứ hai là mình nâng cấp mình lên trong từng cái hành động sống nhỏ của chúng ta thật ra cái môi trường tốt nó cũng một phần là do ảnh hưởng của chính mình cho nên cái việc tạo tác á, thì tạo tác cái nghiệp lành không việc tạo tác việc thiện không có nghĩa là chúng ta đi làm ở bên ngoài nữa mà chính bản thân chúng ta từ trong thâm tâm chúng ta phải khởi cái thiện trong lúc rất riêng tư chúng ta không được quyền khởi phiền hận để tự làm làm tắt cái hào quang của chính mình tự làm tối cái cái cái hào quang của chính mình để tự làm hạ cái cái cái năng lực chúng ta thấp xuống đó là một cái điều mình tự hại mình thành ra một người mà thường xuyên nghĩ ác á, thì người đó dần dần sẽ bị mất năng lượng và yếu kém thậm chí người đó sẽ bệnh tật rất là nhiều thành ra có những chứng bệnh rất là nặng mà có đôi khi bác sĩ khá không ra nhưng mà người này đầy cái tâm niệm ác chúng ta thấy lại mọi người đang bình thường vậy nha chúng ta đang nghe pháp bình thường như thế này nhưng mà trong đây mình lỡ một có hận một người nào đó thì người đó bước vô mình vừa thấy mặt thôi là toàn cái hào quang chúng ta tím liền <laughs> chúng ta giận tới tím người luôn thì hào quang nó bắt đầu nó tím thì chúng ta thấy những cái cơn giận làm cho chúng ta tím mặt đỏ người là những ý niệm nặng để nó lộ tướng tới cái hình sắc có thể thấy được chứ còn bình thường là những ý nghĩa bình thường ý nghĩ bình thường chúng ta nó tạo thành một cái khí bao bọc thân ở chúng ta thì như vậy là nếu mà chúng ta muốn tốt thì chúng ta phải tìm được cái gì để chúng ta có thể tri ân trong từng giờ từng phút từng giây trong đời sống này của mình hoặc là những lời cái giờ thiền định của chúng ta thiền định hoặc là những giờ tu tập riêng tư của mình á thì mình phải tác ý tri ân ai nhờ ơn Đức Phật để mình biết được giáo pháp tu tập đúng không nhờ ơn cha mẹ để mình có được cái thân này mình nhờ ơn của chúng sanh mà mình được sinh sống một cách bình yên ví dụ vậy thì tất cả những cái ơn đó mình phải phát khởi mình lễ tạ để chi để mình nâng cấp mình lên trước cái phút mình hành trì cái gì thử làm hai điều một là chúng ta tác ý tri ân hai là chúng ta tác ý thương yêu thì tùy cái khả năng tác ý này của mình như thế nào đó thì chúng ta mới thấy rằng mình thực sự cải quá mình rất mau nâng cấp mình tiến bộ rất là nhanh còn nếu mình không biết làm những điều này mình cứ làm cho mình thôi đa số là chúng ta khi bắt đầu vô dụng công là mình nghĩ mình tu cho mình đó, vì mình mà mình tu mình tu để cho mình sớm được giác ngộ giải thoát có mình mình nè à. thật ra vì cái tâm dị kỷ đó, đó thì cái, chính cái tâm dị kỷ này cũng làm bó buộc mình lại cái từ trường đó nó bó buộc mình lại chúng ta thấy là cái vũ trụ cái hư không này luôn luôn ban cho không không có tính lãi không tính lời gì với mình hết đúng không cho chúng ta không khí thở không nè cho chúng ta có khoảng không gian không cho chúng ta tất cả mọi điều họ vũ trụ đã cho không mình rồi mà mình bây giờ khi mình nhận vô mình lại chấp giữ tức là chúng ta đã sống nghịch với cái dòng sống đang có cho nên là chúng ta đã sống bất an nếu như mình sống buông thả giống như vũ trụ như hư không này mình sẵn sàng ban phát sẵn sàng thương yêu và mình biết rằng khi mình nhận bất kỳ một cái gì mình nhận bằng tất cả những sự rung cảm tri ân của chính mình thì mình sẽ phù hợp với cái nhịp sống sinh học của vũ trụ liền Thật ra không phải là chúng ta điều chỉnh trong cái việc ăn uống thôi mà chúng ta phải điều chỉnh cái tâm chúng ta mà muốn điều chỉnh để chúng ta được phù hợp với cái nhịp sinh học bên ngoài là chúng ta phải tác ý làm sao cho nó tốt và chỉ có hai ý niệm này sẽ làm cho chúng ta tốt rất là nhanh tức là chúng ta nếu mà nhận một cái ơn rất nhỏ của người khác thì chúng ta cũng phải tác ý rung động thật sự chứ không phải trơ trơ ví dụ như người ta cho mình cái gì đó cái mình cầm cái mình thấy khô queo không có gì hết không phải rồi mình chỉ cần một giọt nước mà mình nhận của họ thôi là mình đã có một sự tác niệm tri ân sâu xa nhất thì vậy là cái sự rung cảm đó trở thành một sự nhạy bén linh thông để nó có thể nó nâng cấp chúng ta liền trong tất cả những cái cái hành xử trong cuộc đời của mình nếu là một người biết sống tốt còn mình bị phải nói là mình bị chai á mình bị chai cho nên mình không biết rung động trước những cái hành động tốt của người khác trước những việc làm hay của người khác trước những cảnh duyên tươi đẹp của ánh nắng ban mai trước cái sự mà đẹp tuyệt vời của một ngọn cỏ một lá cây chúng ta không có sức rung động chúng ta bị chai rồi chúng ta bị bó cứng bởi nguyên tắc nào đó mà có những pháp tu làm cho người ta bị chai tâm như thế chứ bây giờ quý vị thử chúng ta nhìn một cành lá này mình nhìn thấy sơ trơ không có gì hết trơn mình nhìn đó là một cành lá thôi nhưng mà nó đã gom tụ hết tất cả những cái tinh túy của vũ trụ của hư không của trời đất của trăng sao nó mới thành một cọng lá chứ không đơn giản là có một cọng lá bình thường mà mình đâu có thấy hết rồi mình thấy nó là một chiếc lá thôi nhưng qua đó giờ nó nở tươi cái mình thấy nó tươi như vậy thì thôi mốt cái tàn héo cái mình thấy nó héo như vậy thì thôi <laughs> nhưng mình đâu có biết gì thêm hết thực sự nó tất cả những cái tinh túy những cái tinh hoa của vũ trụ này mà con người chúng ta cũng vậy nó hấp thu trọn vẹn những tinh hoa đó thì ra trong đời sống này nếu mình đối trước một người mà mình thiếu cái sự tôn trọng Rõ ràng là chúng ta đã sai lầm rất lớn Thật ra là chúng ta phải biết tạo môi trường tốt cho chính bản thân mình ha, Tạo môi trường tốt chính bản thân mình Tạo được, chúng ta phải tác cái nhân lành cho chính bản thân mình Thì nhân lành đó là hai cái, một là tri ân, hai là là thương yêu Thì chúng ta sẽ thấy khác liền Và chính cái điều này trong cái thời Đức Phật ngày xưa nha Chư Tăng, ờ, thường là chư Tăng hay vào rừng ngồi thiền lắm thì lần đó cả một chúng tăng hơn 100 vị tỳ kheo cứ ngồi thiền là bị quậy ngồi thiền bị bất an có khi nó xô ngã quý thầy nữa ghê gớm như vậy những cái rừng sâu thì thường sẽ có những cái loại ừ, người cõi âm ở đó vô đó động người ta người ta chịu không được thì đi về đảnh lễ thưa đức phật thưa đức thế tôn bây giờ tôi con tu bị quậy rồi không ai có thể an tâm có thể tọa thiền hết một thời thiền tọa hết thì làm sao có thể thành công được cái pháp mà đức phật dạy thì đức phật dạy nó thì bây giờ thôi đâu có còn gì khác ngoài cái việc các ngươi quán từ bi đức phật dạy cái pháp để cho chư tăng có thể quán từ bi tức là đầu tiên các ngươi phải tác ý thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài những cái người mà đang khuấy khóa mình mình phải thương yêu cho được những người thân mình những người mà không thân với mình những kẻ thù của mình vân vân phải tác ý thương yêu cho kỳ được nếu mà các người thành tựu được cái pháp từ bi thì các người đi đâu các người sẽ sống bình an tới đó thì như ta nghe lời Đức Phật bắt đầu trước khi ngồi thiền là tác cái niệm từ bi khởi niệm từ bi lên thì lần lần lần lần cái sự phái phá hết và chấm dứt luôn sau một vài đêm thôi là tất cả những chuyện đó đều yên ổn thật ra là có đôi khi chúng ta tu không khéo chúng ta đổi thừa hoàn cảnh cho thực sự cái hoàn cảnh nó luôn luôn cũng không phải là rắc rối với mình mà rắc rối là do mình từ cái sống từ của mình phát ra có nhiều khi mình tới cái vùng đó mình tới cái nhà đó mình cảm giác mình bất an thì mình phải coi lại mình đương nhiên là mình gặp một người đó bất an là nó có một cái gì nhân quả cũ á nhưng mà bây giờ đây là một tác nhân rất tốt để mình được đối diện với người đó thì mình phải chuyển nhân quả liền đúng không chúng ta tác ý thương yêu người đó liền để chúng ta chuyển nhân quả chứ mắc gì chúng ta phải theo đuổi cái cái gai gắt này để mình đối diện với nhau nhưng mà chúng ta không có tu chúng ta không có làm kịp điều này tự nhiên thấy mặt tự nhiên giận mặt thấy ghét thiệt chứ đúng rồi <laughs> thấy mà cái ghét là chúng ta không thể nói chuyện và nếu chúng ta nói chuyện thì nói chuyện theo cái chiều hướng ác đó thì nó tác ý xấu đó liền thì chúng ta liền tạo cái môi trường xấu cho mình tức là mình tác ý không lành mình không làm việc lành và có khi mình tránh né rồi đó mình không gặp thì vậy chứng tỏ rằng sao chứng tỏ là mình không có là không phải là cái người tu tốt người tu tốt là đối diện xúc cảnh là họ sẽ bắt đầu tu tập thì bây giờ đối diện với cái nghiệp ác thì chúng ta phải khởi niệm từ bi thì mới quá tán được chứ không phải là đi theo mà làm cái việc gì khác nhưng mà một người tu mà không nhạy cảm được như vậy những hoàn cảnh khó liên tục xảy ra trong cuộc đời của chúng ta chúng ta để ý những điều này đi những cái chuyện nó không có rắc rối lắm nhưng mà chính mình mình có cái cảm giác là cảm giác cái người này không tốt à nó chơi người đó một chút tôi thấy người đó làm sao á người này ừ, hình như xấu lắm thôi không chơi ví dụ vậy mà thực sự là họ đang rất tốt với mình nhưng mình đã tác ý đó rồi mình đã phóng cái sóng từ mà ra để khiến cho họ rất khó chịu khi họ thấy mình hai người rất là bình thường đang chơi vui với nhau đi nha rồi bây giờ thử hai người đang ngồi uống trà thôi đối diện với nhau uống trà đang nói chuyện rất là vui phải không nhưng mình thử bắt đầu mình lắng tâm trong khoảng 2 phút thôi người này bắt đầu tác ý là không ưa người kia là bắt đầu hồi thế nào cũng có chuyện cự lộn trên bàn trà đó cái sóng từ nó có thể làm bị động cái người bên cạnh liền thì đó là những điều mà chúng ta phải biết thành ra là nhất là những cái lúc mà chúng ta riêng tư và gần như cả ngày chúng ta sở hữu cái đầu của mình <laughs> đúng không chúng ta sở hữu và có quyền tác ý trong tâm thức của chúng ta cho nên nếu mà chúng ta biết thì gần như không có phút giây nào mà phước báo chúng ta không tăng nếu chúng ta tác ý tốt còn chúng ta không biết tu thì chúng ta phải đợi mình phải làm được cái gì cho xã hội làm được cái gì cho chúng sanh mình thấy mình mới có một miếng phước thì chuyện đó nó nhỏ lắm chuyện đó nó ít lắm cái thứ hai nữa là đức phật dạy cái điều này để chúng ta biết cách chúng ta làm phước tu tạo phước lành cho chính mình bây giờ có rất là nhiều cái chuyện trong kinh mà Đức Phật thấy là à, chúng ta thấy là ngay cái Đức Phật khi thành Phật rồi mà Đức Phật còn tiếp tục phải đi xả chỉ trong vị tỳ kheo khác có lần có một vị tỳ kheo bị mù nhưng mà thật sự vị này đã chứng quả a la hán rồi ổng giả bộ vậy thôi chứ không phải là ổng xỏ kim không có được ở trong chúng tăng ông nói là à, thưa các hiền giả có ai có thể giúp giùm tôi xỏ kim không ai làm phước giúp giùm tôi xỏ kim giùm để tôi may lá y rách thì khi đó đức phật nói hãy để ta làm phước này vậy <laughs> đức phật là chuẩn bị kêu nếu phật xỏ thì các vị tỳ kheo khác nói thưa thế tôn phước của ngài quá lớn rồi ngài còn làm vậy để chi nói ta gần như không lúc nào không làm phước cả đối với Đức Phật là lúc nào cũng thương yêu là đủ để có thể tác phước cho chúng sanh rồi nhưng mà Đức Phật còn phải hành động như vậy thì mình đừng có nghĩ là mình phước lớn cho nên là nếu như chúng ta biết tu thì chúng ta phải gìn giữ cái thiện tâm cái lành của mình gần như là không phút nào nó được quyền tắt gần như chúng ta phải thắp cái ngọn đèn này và phải gìn giữ bảo bọc nó suốt cả đời còn lại là chính mình mà quý vị mới biết cái việc tu á nếu mà cái thiện tâm chúng ta lớn á, thì cái phước chúng ta lớn mà thứ phước chúng ta lớn thì cái trí chúng ta rất là nhạy mình mình dùng cái từ là phước huệ song tu có nghĩa là mình vừa tọa thiền đúng không và mình vừa đi làm phước mình cứ nghĩ như vậy gọi là phước huệ song tu nhưng mà thật sự không phải như vậy đâu về sâu về chuyên môn á chúng ta thấy một điều rất là lạ là khi cái phước chúng ta nó được tăng rồi á ha thì cái phước của thân xác thì nó sẽ được khỏe nè cái phước của trí tuệ sẽ được khai mở chúng ta phải song song tu như vậy về thân xác về vật chất chúng ta được nâng cao nâng cao ở cái mặt sức khỏe của mình rồi nâng cao cái đời sống cá nhân nữa tất cả những cái vật chất xung quanh chúng ta gần như nó nó được đầy đủ không cho chúng ta thiếu thốn để chúng ta phải cực nhọc lo lắng thì cái phước chúng ta bắt đầu tăng và trí huệ chúng ta bắt đầu sáng chúng ta sẽ nhận định ra được rất là nhiều điều ở thế gian này chứ không phải từ xưa giờ mình nhìn thấy cây cỏ lá hoa bình thường nhưng bây giờ mình sẽ thấy sâu hơn từ xưa giờ mình thấy cái chuyện hít thở là bình thường nhưng bây giờ mình sẽ thấy sâu hơn từ xưa giờ mình đối diện với con người mình thấy họ bình thường nhưng bây giờ mình sẽ thấy sâu hơn và hoàn cảnh xã hội cũng vậy chúng ta sẽ thấy rất là sâu thì ra mọi người tu thấy như là họ không có tác ý một cái điều gì nhưng mà họ có một cái nhìn rất là sâu về tới bề mặt và bề trái của vấn đề mặc dầu họ không dính nhưng mà chính quý vị thấy bây giờ chúng ta đứng trước một dòng nước á nếu là dòng nước lao sao mình nhìn xuống không có thấy cái mặt của mình đâu đúng không nhưng mà nếu dòng nước ít lao sao á, thì chúng ta sẽ thấy cái gì nó hiện rõ ở đó đó là cái điều mà chúng ta phải thấy thành ra tâm chúng ta càng yên chừng nào thì mọi việc nó càng hiện rõ với chúng ta chừng đó thì tự động nó sẽ sắp xếp sẽ điều chỉnh đời sống chúng ta đi đúng còn chúng ta lao sao lộn xộn lăn xăng chúng ta thương chúng ta ghét chúng ta buồn phiền ta quất hận này nọ nơi kia tức là tâm chúng ta sẽ vẫn đục khiến cho chúng ta không còn đủ sức để thấy người đối diện là ai nữa đó là cái điều mà nó rất là ảnh hưởng trong cái việc tu tập của mình cho nên ít nhất là chúng ta phải giữ được ba nghiệp chúng ta thiện lành đúng không tức là thân chúng ta phải nếu mà có việc có điều kiện để chúng ta làm lành là dứt khoát chúng ta phải làm ví dụ một cách đơn giản trong cái việc ăn uống hàng ngày của mình thôi bây giờ mình nói là tại vì cái hoàn cảnh kinh tế khó khăn quá tôi không có khả năng làm phước tôi nói nói vậy là không được người nào cũng có khả năng làm phước ví dụ như bây giờ mình chuẩn bị nấu nồi cơm đi nồi cơm cho gia đình mình ba người ăn phải không mình nấu khoảng một phao đi thì mình bóc con nấm mình bỏ dùng cái hũ tức là phải chuẩn bị chuẩn bị cái hũ để làm phước của mình hai cái lọ để làm phước một lọ thì đựng một loại đựng cơm một loại đựng tiền để trong cái nhà bếp của mình á mỗi một bữa nấu cơm mình bóc lại mình bỏ hàng năm mỗi bữa mình lấy tiền đi chợ để mua đồ ăn mình bỏ lại một phần mười ví dụ mua 10 đồng thì mình bỏ nó một một đồng đi còn 9 đồng mình bớt một đồng mình không có thể đói như một đồng đó sẽ đến với một ai đó rất cần thì mỗi ngày chúng ta bỏ một miếng gạo mỗi ngày chúng ta bỏ một đồng tiền mỗi ngày bỏ một miếng gạo mỗi ngày bỏ một tiền nửa tháng là chúng ta cũng sẽ có nhiều lúc đó chia cho gia đình chúng ta tập để làm phước tức là làm sao chúng ta phải tác ý chúng ta phải làm cho kỳ được những việc lành đó và nếu thực sự chúng ta muốn làm phước để cho cái phước mình được tăng lên là gần như lúc nào chúng ta cũng có thể làm được chứ không phải là chúng ta không có cơ hội lúc nào chúng ta cũng có cơ hội hết ví dụ trong lúc mình ăn cơm mình thấy một ổ kiến mình có thể bỏ mấy hạt gạo cho nó ăn cũng là một chuyện có phước chúng ta nhớ có một cái chuyện của một vị tỳ kheo ngày xưa tiếng pháp không ai nghe hết lúc nào tiếng pháp thì dữ lắm là hai người ba người bốn người thôi cái ờ, cái bữa đó đức phật thấy chuyện như vậy rồi đức phật nói này thì kheo nó rỗng kìa này <laughs> kheo nó rỗng do cái nghiệp quả nhiều đời ngươi không biết tạo duyên lành cho nên ngươi nói chuyện người ta không nghe thì bây giờ ngươi thử làm như thế này thế là đức phật dạy là mỗi một ngày đi khất thực và lấy cơm trong bát cho kiến ăn thôi đơn giản như vậy thôi thì sau 3 năm sau 3 năm thôi ngày thuyết pháp ở gần như mà chợ người ta đóng cửa người ta đi nghe hết <laughs> đây là điều mà chúng ta phải thấy tức là cái duyên lành á, trong đời này người ta đến với nhau vì cái gì một á, là người ta thọ ơn mình đúng không hai là mình thọ ơn người khác mới gặp nhau trong cái điều kiện thiện á người ta có thể quý mến nhau là vì hai người này có ân nghĩa với nhau người ta mới tới với nhau được chứ còn nếu không ân nghĩa là họ không tới với nhau họ thấy thường lắm nhưng mà khi có ân nghĩa mình thấy là cái người kia có một chuyện gì mình lo lắng lắm nếu đó là người ơn của mình còn đó không phải là người ơn của mình thì mình không cần quan tâm thì rõ ràng là như vậy thật ra khi một vị tỳ kheo đó bắt đầu cho kiến ăn rồi hồi hướng phước báo này nọ kia cho nó một thời gian ngắn thôi là ông thuyết pháp rất là nhiều người nghe đó thành ra là cái việc mà làm cái việc lành nó không phải đơn giản là nó tạo được một cái cái duyên bình thường là chúng ta chỉ tăng cái phước mình thôi mà đây là một cái duyên lớn của mình và tất cả chúng sanh chúng ta phải biết gắn kết những cái thiện duyên đó với nhau gọi là phải biết kết cái quyến thuộc bồ đề khắp nơi trong vũ trụ này tại vì trong sinh tử chúng ta không thể đời này dứt được mà chúng ta có thể đi mãi mãi những đời khác ở những cái cõi khác ở những cái nơi chốn khác không phải là chúng ta sẽ trở lại trong cõi này nữa cũng chưa chắc đời sau chúng ta quay lại đây để làm người chưa chắc đời sau chúng ta trở lại đây ở hành tinh này mà chúng ta sẽ đến một hành tinh nào đó tương đương với cái phước báo của mình tùy cái phước của mình mà mình sẽ cảm được một cái cảnh giới sống tương đồng thành ra là nếu đã biết tu rồi thì chúng ta đừng bao giờ bỏ qua cái việc này dù một tác ý nhỏ để phiền hận người khác chúng ta cũng không làm nếu là người tu tốt một tác ý nhỏ để làm hại người khác chúng ta không bao giờ dám nghĩ đừng nói là chúng ta phải làm còn nếu mà chúng ta còn làm thì chắc chắn rằng chúng ta phải biết rằng cái hậu quả nó sẽ đi tới đâu cho mình sẽ làm cho phước chúng ta sẽ tổn giảm mỗi khi chúng ta tác ý ác mỗi khi chúng ta nói lời ác hoặc chúng ta hành động ác thì sẽ có cái quả báo ác chắc chắn thôi điều này là điều chắc chắn không thể nào tránh được được đi trên đường tránh đây là một điều rất khó nha những cái câu nói này rất là đơn giản nhưng mà khó tận cùng bây giờ có ai chắc rằng mình đã đi trên đường tránh chưa chắc đúng không bởi vì cái chánh kiến đối với chúng ta là một cái gì hết sức quan trọng cho đời người của mình và cho cả một cái việc tu tập đến khi thành phật nếu chúng ta không có chánh kiến thì chúng ta làm cái gì cũng không trúng dù có tận tâm tận lực cỡ nào cũng không trúng nếu chúng ta hành một pháp sai dù chúng ta có sám hối chúng ta có tội ở thiền ngày đêm 24 trên 24 chưa chắc là chúng ta đã đúng đây là điều mình phải biết thật ra được đi trên đường tránh là phước đức rất lớn với chính mình không phải đơn giản mà ra cuộc đời này những quý vị thấy mình giống như một cái cái người đang lạc giữa đêm đen này. mà rõ ràng là mình đang lầm lạc giữa đêm đen sanh tử này đang tìm lối thoát cho nên cái việc tầm sư học đạo cái việc mà tìm chân lý chúng ta là một điều rất là thách thức với tất cả những cái phước lành chúng ta đã gieo nhiều kiếp chứ đừng nói là cái khôn lanh trong đời này khôn lanh trong đời này không chắc gì chúng ta được gặp minh sư đâu đừng có giỡn khó vô cùng đối với chúng ta mình tưởng tượng giống như là giữa một cái đêm đen chúng ta đi trong rừng sâu rồi đó thì đằng kia nó nhấp nhá một ánh sáng mình mừng lắm chúng ta mò mò tới thì mà ánh sáng đó là ánh sáng gì ánh sáng của cặp mắt của con cột chứ không có dễ gì ánh sáng của một cái đèn của một người dân để cho chúng ta được nghỉ qua đi hoặc là có khi chúng ta thấy ánh sáng chập chờn chập chờn chúng ta mừng lắm mò mò tới thì cái nhà đó là cái nhà cái, đó là cái ổ của con rắn độc chúng ta mò tới để chúng ta giao cái mạng trong đó chứ ai biết được trước mình sẽ đi đâu mình sẽ được gặp ai sẽ được gặp giáo pháp nè đây là cái điều rất khó cho cuộc đời tâm sư học đạo của chúng ta nếu chúng ta quyết tâm chân lý thì rõ ràng là phía trước chúng ta mù mịt chưa chắc vị nào là tránh. chúng ta phải nói như vậy thì cái duyên nhiều đời của chúng ta thôi thật ra là chúng ta phải tác ý niệm tốt có ý niệm thiện hoàn toàn ở nơi tự tâm chúng ta bằng tất cả những cái tâm thành vì chánh pháp chúng ta sẵn sàng bỏ thân mạng mình về chánh pháp nếu chúng ta gặp nhưng mà chưa gặp rồi chắc chắn là chúng ta phải phải bận tâm của chúng ta lên phải tìm cầu cho ra bằng mọi giá chúng ta phải trả chúng ta thấy cái đời hành đạo của đức phật tại sao mà mà đức phật đi hành đạo không bị lạc đường vì đức phật có định hướng rõ ràng trước khi đi tu đức phật đặt ba câu hỏi rõ ràng đúng không hôm trước mình nói rồi câu hỏi thứ nhất là gì trước khi ta sanh ra đây ta ở đâu sau khi ta chết ta đi về đâu và tại sao con người phải sanh ra lớn lên già và chết thì đi tìm sư bằng ba câu hỏi này tất cả những công phu dạy dỗ của các bậc thầy không trả lời được ba câu hỏi này cho nên là đức phật cũng phải rời ra đi cho tới khi gặp một ông quốc đầu lâm phất là cái vị thầy rất giỏi chỉ thái tử tất đạt đa tu một thời gian chứng được cái quả phi tưởng phi phi tưởng chứa thiên là một cái đạo quả mà cùng tận của cái cõi trời đó thế mà thể không giải quyết được không trả lời được ba câu hỏi này ngài cũng phải từ giả ra đi Thật ra trong khi mà chúng ta tầm thư học đạo mà cái cái, cái tâm tà chúng ta chưa có gạn sạch chúng ta không vì chánh pháp để mà học đạo mà nếu vì một cái gì khác thì chúng ta có thể gặp thầy này gặp thầy nọ và chúng ta vướng mắt trong đó một thời gian mình giật mình mình nói sao mình xui ghê vậy đó bỏ mấy chục năm đời nó gặp ông thầy này cuối cùng công cốc không thể đổi thừa ông thầy đó được mà đổi thừa tại cái duyên phước của mình chưa đủ duyên phước chúng ta chưa đủ thì đó cũng là bài học của mình và rõ ràng là chúng ta đã trả giá rất đắt của cái bài học này rồi trả giá quá đắt rồi thật ra chúng ta thấy rõ ràng là trong đêm đen của sinh tử này mà tìm ra ánh sáng của chánh pháp là một điều cực kỳ khó khăn đối với chúng ta Thành ra Đức Phật cũng như các vị Bồ Tát thương chúng ta mà xuống cõi này các vị cũng phải đi khóc nhân gian này chứ không phải không có nhưng mà tùy cái duyên phước của chúng ta chúng ta gặp thôi có nhiều khi mình cũng nói trong bụng mình tìm cầu chánh pháp này nọ nọ kia nhưng mình gặp chánh pháp có khi mình quay đầu bỏ chạy chứ <laughs> không chắc gì mình theo là vì sao vậy cái duyên của mình nó không có với cái pháp hoặc là chúng ta gặp chánh pháp rồi nhưng mà chúng ta cũng phải nếu duyên mình không có mình dò xét tới lui mình thấy nó không có hợp cái giai đoạn đó cái sức lực cái khả năng cái trình độ và công phu tu hành của mình cũng như cái phước báo của mình chưa đủ để có thể trải nghiệm cái dòng pháp này thì mình cũng có thể rút lui nữa thành ra trong đời này chúng ta thấy cái việc mà thân cận với một bậc thầy thì có khi ấy, là ông thầy nó không có giỏi nhưng mà tại vì cái duyên của ông với những người này nhiều đời nhiều kiếp thành ra được quần tụ đệ tử đông nhưng mà một người được quần tụ đệ tử đông chưa hẳn là giỏi bây giờ chúng ta nhìn ra xã hội chúng ta sẽ thấy có những người mà họ cầm quyền thì họ có rất nhiều người trung thành có thể chết thay mạng họ được nhưng mà chưa hẳn đó là một người tốt chúng ta cũng thấy rõ rồi Thật ra trong những cái nhân quả trong xã hội này khi người ta đã ban ơn chúng ta thấy là khi mình đã ban ơn tức mình tạo cái duyên lành như thế này là mình gắn kết những cái thiện duyên với nhau thì vậy là trong sanh tử mình được gặp những cái điều tốt còn nếu như bây giờ có những người họ có cái ý muốn bóc lột chúng ta họ cũng có thể bỏ tiền ra để để làm mồi nhữ cho mình và mình đi vào con đường lẫn quẩn nó liền thì đó là cái phước duyên của từng người thành ra là đối với chúng ta cái chánh kiến là một cái gì hết sức quan trọng và cho tới có những người tu vài chục năm rồi bây giờ hỏi lại có chắc là đi trên đường chánh chưa có đủ cặp mắt có đủ tuệ nhãn để nhìn đúng chánh pháp của đức như lai chưa và có được mấy người trên thế gian này có được mấy cái dòng pháp để đủ sức có thể dẫn người ta tới giác ngộ giải thoát đây là điều rất khó thành ra là mình phải thực sự thành tâm mình khẩn cầu gần như ngày đêm lễ Phật sinh cho con được gặp chánh pháp mình gặp lại và gặp minh sư nha chúng ta đừng bao giờ quên cái điều này cả ngày lẫn đêm mình có theo một dòng pháp nào đó mà thực sự mình chưa có nhận rõ nó là cái gì thì chúng ta cũng cố gắng cầu tiếp đi có khi cái ông thầy mình gặp nó chỉ là những cái bước ban sơ chưa hẳn là ông thầy này thấy đúng nữa nhưng mà vẫn bắt nhịp chúng ta vào chánh pháp được thì chúng ta vẫn tri ơn cái ông thầy đó nhưng mà rõ ràng chúng ta dụng công một thời gian chúng ta thấy ông thầy này không đủ sức thì mình phải biết tìm thầy khác để tháo gỡ những cái vướng mắt cho chính mình thì cái việc tu học chúng ta là không phải bị lệ thuộc bất kỳ một ai đó thành ra là đi trên đường chánh là một cái phước đức lớn lắm không dễ gì trên thế gian này có mấy người đi đúng chánh pháp đó là điều mà chúng ta phải nói với nhau như vậy thành ra cũng chưa hẳn ai là chánh ai là tà đúng không duyên của mình thôi cái phước của mình thôi chứ còn nếu như mình lỡ gặp một ông thầy không phải là chánh pháp và mình cũng phụng sự mình cũng đi theo hầu hạ mình cũng tu tập theo và mình có cảm giác cũng được cái gì đó với cái dòng pháp đó chứ không phải không được nhưng mà chưa khai mở được trí huệ Phật đạo thì chưa phải quý vị có điều kiện quý vị nghe lại cái đĩa tứ diệu đế chúng ta có nói phần chánh kiến cái chánh kiến chúng tôi nói rất là nhiều về cái chánh kiến đó thì chúng ta nghe để chúng ta có cái nhận định và trước mắt là chúng ta phải ít ra thì mình nghe một vấn đề đó nha chúng ta phải có một gọi là đối với đạo Phật cái tam huệ là gì là văn tư và tu thì mình khi nghe một cái điều gì đó mình tư duy mà hôm trước mình nói về cái gì là chân lý thì nó phải trải suốt thời gian đúng và không gian đúng thì nó mới thành chân lý được ví dụ vấn đề mà ông thầy đã đưa ra một phương pháp ông thầy đã đưa ra một pháp tu vậy thầy đã đưa ra thì chúng ta phải chịu khó tư duy coi cái này hồi xưa đức phật có dạy không nếu có à, bây giờ dạy có thể phù hợp tức là nếu ngày xưa chúng ta nghiên cứu trong kinh điển hoặc là chúng ta tư duy chúng ta thấy cái pháp này ngày xưa Đức Phật có dạy nhưng mà có những quý vị cũng đem pháp Phật ra để dạy mình đúng không nhưng mà chúng ta nhìn kỹ coi cái kiểu dạy của Đức Phật ngày xưa và cái kiểu dạy bây giờ nó giống hay nó khác ví dụ như cái pháp mà hôm nay mình nhắc đi nhắc lại hoài và thứ niệm xứ á thì đức phật nói thân thọ tâm và pháp quán thân quán thọ quán tâm quán pháp để thấy như thật thân như thật thọ như thật tâm như thật pháp như chúng ta thấy hôm nay đó nếu người nào mà tách ra cái thân khác cái thọ cái thọ khác cái tâm tâm khác cái pháp để bắt đầu dụng công thì chúng ta nhìn lại cái bản kinh nguyên thủy gốc đức phật chúng ta thấy cái đức phật có dạy kiểu đó không nếu mà lệch với cái điều đức phật dạy là chúng ta phải xét lại công phu này đúng không tức là cái chuyện ngày xưa có đúng với ngày xưa và bây giờ cũng phải đúng và tương lai đúng có nghĩa là cả ba thời quá khứ hiện tại vị lai nó đúng đó là nói về thời gian còn cái pháp đó ở đây cũng tu như vậy cái Phật giáo ở đây cũng tu như vậy nhưng Phật giáo ở cái sâu lục khác cũng tu như vậy và Phật giáo khác cũng tu như vậy thì đúng về mặt không gian thì những gì mà nó đúng với thời gian đúng với không gian thì cái đó được xem là chân lý chúng ta tạm thời với cái trí tuệ mà chưa có sáng tỏ của mình thì mình cũng phải chịu khó rà xét như vậy những cái điều gì vị thầy đưa ra chúng ta xét coi ngày xưa cái đó có không và hiện tại là có không và trong tương lai nó có chúng ta phải chịu khó suy nghiệm. ban đầu chúng ta tập tành như vậy nếu mà chúng ta chưa đủ trí tuệ để có thể nhìn cái nào ra chuyện liền thì mình chịu khó rà xét như vậy phải tĩnh tâm tỉnh táo khi chúng ta bắt đầu đi theo dòng pháp nào chúng ta bắt đầu nghiên cứu cái kinh sách nào để chúng ta không bị lầm đường lạc lối để cái việc học đạo với chúng ta những cái bước đầu khó khăn nghìn trùng khó lắm không phải dễ đó là những sự thách thức coi cái cái bền tâm cái trì trí của mình như thế nào trên cái bước đường học đạo của mình nếu mình được mà bền tâm trì trí và mình quyết tâm để đạt tới cảnh giới giác ngộ giải thoát thì phải trả cái giá không nhỏ có khi nó là trả giá của sinh mạng của mình chứ không phải là giá bình thường có học có nghề hay biết hành trì giới luật biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất chúng ta sanh ra đời này nếu mình có học có sự hiểu biết rồi mình có ngành nghề hay nữa thì rõ ràng là một điều phước đúng không có những người ra đời không biết cái gì hết học thì không có điều kiện để học nghề nghiệp thì không có để đủ nuôi thân thì đó là một điều mà khốn khổ cho mình <laughs> muốn làm nghề người ta ví dụ như bây giờ mình đang kẹt tiền người ta cần cái người có nghề đó mình không có không có thì mình không có tiền bạc để nuôi thân rồi trình độ mình không có thật ra là cái cái người mà không có trình độ không có kiến thức không có nghề nghiệp rõ ràng là biết cái phước người đó kém nhưng mà lạ lắm nha chúng ta không có thể nhìn theo cái chiều đó được có những người hoàn toàn dốt đặc không có nghề nào hết nhưng mà họ sống trên đống vàng <laughs> cái chuyện này là cái chuyện hơi khác đúng không đó là cái phước tích tụ nhiều đời nhiều kiếp rồi thành ra cái gì thì cái mà chúng ta sống an vui hay là bất an trong cuộc đời này sống tốt hay là xấu trong cuộc đời này thì chúng ta phải rõ ràng là phải nhìn thấy rõ ràng là đó là cái phước của chúng ta trong cái thời loạn lạc suy thoái của kinh tế người đó vẫn sống bình yên được người đó vẫn có phát huy tiền của họ được chứ không phải theo lui sụp theo người khác là biết người này có phước khá rồi họ bị họ không bị cái dòng xoáy đó cuốn họ như những người bình thường sẽ bị cuốn trôi hết tức là phước họ kém thành ra là cái việc mà có học có nghề á thì nó cũng nhìn về một cái mặt nào đó của xã hội á thì đó là một điều tốt nhưng mà tốt nhất là người đó có phước như thế nào trong cuộc đời này <laughs> người ta có thể nhìn như vậy để người ta đoán biết được cái cái đời sống vật chất này họ sống như thế nào không có phải là có nghề giỏi mà có thể có vật chất tốt không có nghĩa không có phải là người học hay mà người đó giàu có không chắc điều này mà cái phước của người kia mà thôi và một cái điều thứ hai là biết hành trì giới lực á, với cái giới luật của Đức Phật có một điều đặc biệt như thế này nếu là một người Phật tử quy y Đức Phật thì sống mà đúng năm giới á, chúng ta thấy mỗi một cái giới có năm vị hộ pháp hộ giới nha có năm vị thần hộ giới rõ ràng thì chúng ta giữ trọn giới hai năm giới thì chúng ta sẽ có được 25 vị thần hộ giới mà trong kinh Đức Phật nói là người nào mà hành trì giới lực tốt thì sẽ được việc chư thiên cũng vui vẻ với chúng ta phải không rồi những bậc hiền trí khen ngợi được chư Phật hộ niệm vân vân cho nên cái giá trị của người gìn giữ giới pháp rất lớn chứ không phải nhỏ nhiều khi mình mình không hiểu hết giới của đạo Phật À, mình cho rằng đó là khi quy y đạo Phật rồi buộc phải giữ giới này buộc phải giữ giới kia nó ràng buộc nó làm cho chúng ta không có tự do tự tại trong đời sống này là chúng ta không hiểu được giới luật chứ chúng ta hiểu được giới luật của đạo Phật thì khác nhiều chúng ta phải hiểu được tinh thần giới luật của đạo Phật chúng ta dùng từ là tinh thần giới luật thôi thì Đức Phật là cái bậc đã giác ngộ giải thoát rồi cho nên Đức Phật thở một cái hơi nhỏ Đức Phật ra cũng mang tính giải thoát nữa chúng ta phải hiểu điều đó chứ không có mang tính ràng buộc cái giới của đạo phật không phải là một cái loại giới điều bắt người ta phải tuân thủ làm theo không có và người ta có phạm cái đó không phải phạm tội đức phật chúng ta nên hiểu điều này những cái từ giới ở tiếng phạn gọi là sila được dịch ra tiếng trung hoa là biệt biệt phần giải thoát có nghĩa là mình giữ giới nào mình giải thoát phần đó giữ giới ít mình giải thoát ít giữ giới nhiều mình giải thoát nhiều chúng ta hiểu như vậy để cho nó nhẹ chứ không phải là giới là gì là là cái dòng rào để ngăn cấm chúng ta để chúng ta đừng có bị sai phạm định nghĩa cái giới kiểu đó là phá hết tinh thần giải thoát của đức phật đi thành ra khi mà một người phật tử tại gia chỉ có giữ năm giới thôi thọ sẽ giữ 10 giới thọ tỳ kheo giữ 250 giới đúng không rồi tỳ kheo ni 348 giới thì vậy là giới là cái dòng rào để răng cấm thì khiến cho người tỳ kheo sẽ bị mất tự do nhiều hơn người phật tử đúng không nhưng mà không phải như vậy tức là một giới là một cửa giải thoát cho mình cho nên người nào gìn giữ được nhiều giới thì mở được nhiều cửa giải thoát cho cuộc đời người đó chứ không phải giới là một sự ràng buộc chúng ta ví dụ một cái giới đầu tiên là cái giới gì giới sắc sanh thôi chúng ta phải nhìn thấy một sự vô lý sự bất công sự sai trật của cái giới này bây giờ ví dụ như trong tâm mình khởi sự uất hận với một người khác thì ngay khi đó mình như thế nào bất an liền đúng không đã hận người ta thì rõ ràng là à, mình ăn không ngon ngủ không yên rồi đó chắc chắn rồi và hận đến mức độ mà mình phải giết người kia mình mới thỏa mãn thì tâm đó bắt đầu khởi lên là đời sống chúng ta bắt đầu bất an và chúng ta phải tìm cách để giết người đó thì những cái tâm xấu cứ nổi lên hoài những cái xấu ác nổi lên hoài tìm hết cách này tới cách nọ tức là chúng ta phải tính toán cả ngày lẫn đêm tức là đời sống chúng ta luôn luôn bất an như vậy cho tới một ngày mình tính ra được cái kế để mình có thể giết người là lúc chúng ta ra tay đối diện người đó để chúng ta ra tay hoặc là chúng ta đâm hoặc là chúng ta chém hoặc là chúng ta bắn hoặc là chúng ta thuốc độc cái gì cái gì đó rồi lúc ra tay đó chúng ta yên không cũng hồi hộp lắm sợ người ta phát hiện hoặc là sợ người ta trả đòn vân vân là chúng ta bất an lần thứ hai khi chúng ta đối diện và lỡ như mà chúng ta giết được người kia thì chúng ta nhắm yên ổn không cũng bất an tiếp tục là pháp luật sẽ truy bắt mình dòng họ người kia sẽ kiếm mình để trả thù Tỷ vậy là khi mà chúng ta giết người là cả ba thời quá khứ hiện tại vị lai chúng ta đều bất an và đời còn lại chúng ta sẽ sống trong dao động bất an sợ hãi một người mà đã có kẻ thù rồi thì không bao giờ ngủ yên ăn ngon được tối mà đóng cửa thì cho cái kính thì nó nghe rột rẹt ngoài là bắt đầu tim đập rồi không biết ai tới kiếm mình cả đời mình bất an dao động như vậy cho nên Đức Phật dạy mình không có nên giết người để chi để mình không có bị bất an như thế này chứ không phải mình phạm tội với Phật không phải lý do phạm tội với Phật thật ra những người nào mà giữ giới được là đời sống họ sẽ được bình yên ngược lại mình hối giết người mà mình còn thương người nữa thì rõ ràng là chúng ta phải tác phước cho chính mình thành ra mọi người chúng ta gìn giữ giới pháp không có nghĩa là vì đức phật là một vị giáo chủ rồi đưa ra một cái giới điều để chúng ta phải tuân thủ làm theo chúng ta không không có theo tinh thần nô lệ đó đức phật tới trần gian là để tháo đinh mở chốt cho chúng ta cởi bỏ cái sự ràng buộc cho mình chứ không Đức Phật không bao giờ đưa đến chúng ta một sự ràng buộc cho nên tinh thần đạo Phật là tinh thần giải thoát bước vô từ cửa ngõ ban đầu chúng ta phải nhận được cái tinh thần giải thoát này để chúng ta đi chứ đừng bây giờ mình nghĩ là bây giờ mình Phật tử rồi quy y cái mình giữ năm giới rồi khiến cuộc đời chúng ta mất tự do và có rất là nhiều người Phật tử chúng ta thấy điều này chúng ta phải hiểu lại về tinh thần của giới pháp của Đức Phật là tinh thần giải thoát giới là biệt biệt phần giải thoát tức là giữ giới nào giải thoát phần đó giữ giới nào giải thoát phần đó thành ra là ở đây đức phật nói là biết hành trì đức phật dụng từ rất khéo là biết hành trì giới luật ha, biết hành trì biết gìn giữ tốt chứ không phải là uh, bây giờ là người trên nói làm sao người dưới phải làm đúng như vậy gọi là chúng ta giữ giới pháp không phải chưa chắc là người trước nói là đúng chúng ta phải coi coi cái giới đó cái giá trị gì trong đời sống của mình ví dụ như sau khi mà mình quy y Phật pháp rồi quy y tâm bảo rồi hoặc là chúng ta trước khi quy y thì chúng ta nghiên cứu về giới thứ nhất này nói gì đó có lợi ích gì cho mình cho người không cái giới thứ hai không trộm cắp có lợi ích gì không giới thứ ba không dâm không tà dâm có lợi ích gì không ví dụ vậy thì chúng ta phải nghiên cứu cho kỹ rồi mình thấy giá trị giới pháp rồi thì chúng ta bắt đầu thọ thì đời sống chúng ta nó không còn có bất an nữa và sẽ tạo phước cho mình quý vị biết là khi mình giữ trọn những giới này rồi thì theo kinh đức phật nói là chúng ta đủ phước để đời sau chúng ta được làm người và chúng ta còn tiến quá hơn nữa khi chúng ta gìn giữ đúng giới pháp của đức phật dạy cho nên khi mà chúng ta làm những cái điều sai trái á, thì chúng ta tự có một cái gì có cái bất an cho chính mình đời sống chúng ta sẽ bị rai rứt sẽ bị khó chịu bị khổ sở hoài vì đức phật thấy rõ điều này nếu mà mình làm thì đời sống chúng ta sẽ bất an sẽ sao động sẽ không còn đủ bình tĩnh bình thường để chúng ta có thể nghiên cứu sâu về chân lý không bình yên để có thể tọa thiền nhập định để tu tập cho nên đức phật khuyên chúng ta đừng có làm điều đó chứ không phải vì mi là đệ tử của ta buộc mi phải làm điều này và nếu mi không làm điều này thì mi sẽ mang tội với ta không có chuyện đó đức phật không bao giờ dạy chúng ta cái điều này không bao giờ đem giới luật ra để hăm dọa như các tôn giáo khác chúng ta phải nói như vậy Đức Phật chỉ là mở đường sáng cho chúng ta đi mà thôi thành ra khi mà nghe Đức Phật một điều nào đó là chúng ta được Đức Phật mở cửa cho mình đó là giới luật giới luật cũng là một cửa mở đi đến giải thoát cho chúng ta chứ không phải là một sự ràng buộc chúng ta nên hiểu tinh thần giới lực là như vậy cho nên ở đây Đức Phật nói khéo là biết hành trì giới lực tức là biết rõ cái tinh thần của giới pháp giá trị và lợi ích của giới pháp đó mà chúng ta hành trì để được lợi ích cho đời sống mình chứ không phải vì chúng ta theo tôn giáo mà chúng ta phải thọ cái giới đó rồi buộc chúng ta phải làm theo không được trái phạm chúng ta đừng bao giờ hiểu giới theo kiểu này rất là nguy hiểm và rõ ràng là người tu nó nặng nề lắm những người mà không hiểu rõ tinh thần giới luật thì chúng ta tu tập rất là nặng nề cho cuộc đời của chúng ta cho nên quý vị chịu khó phải nghiên cứu kỹ cái giới pháp của đức phật chúng ta có một cái đề tài nói về giới tức là nếu một người mà giữ đúng một giới không sát sanh người đó đủ sức giải thoát nhưng quý vị chịu khó nghe tìm hiểu nghe cái địa đó <laughs> như là trong cái bộ mà à, lục độ ba la mật bộ lục độ ba la mật chúng tôi nói rất là nhiều về giới biết nói lời ái ngữ cái à, trong cái tứ nhiếp pháp của chúng tôi cũng có nói điều này cái ái ngữ ví dụ như cái lời nói ái ngữ là lời gì nói người ta nghe cái người ta có cảm tình liền đúng không thì cái này là những cái ca sĩ ca cái chúng ta có cảm tình liền đó nó phải là ái ngữ thật chứ <laughs> người có những cái giọng hay nói ra cái rung hồn người ta liền đó là ái ngữ chưa? ái ngữ nó phải xuất phát từ cái gì và đem lại lợi ích gì chúng ta phải thấy cái điều này thành ra trong tứ niệm pháp á, tứ niệm pháp chúng tôi có nói nhiều về cái về ái ngữ này ái ngữ là cái lời nói xuất phát từ cái gì từ lòng từ bi cái đã từ cái tình thương và vì lợi ích cho thiên hạ mà mình nói cái này và cái lời ái ngữ đó nó xuất phát từ cái tâm từ đó rồi cho nên khi đến với mọi người nó có khả năng lợi ích và chuyển hóa người đó thì lời đó mới được gọi là ái ngữ ái ngữ có nghĩa là đầy tình thương yêu của mình gửi gắm tới người khác chứ không phải ái ngữ là nói lời ngọt để cho người ta lọt lỗ tai mình cái mình đem cái gì lợi lạc cho mình là ái ngữ không phải như vậy thật ra chúng ta thấy ngày xưa các vị thiền sư nói lời ái ngữ thì sao <laughs> chúng ta đọc thiền sư trung hoa rồi có khi các vị hét có khi các vị đánh nhưng mà đó được xem là ái ngữ vì quá thương rồi không thể chậm trễ thấy cái người này cần phải giúp liền ngay tại chỗ nếu mà chậm một bước nữa thì người này sẽ qua một cơ hội vàng cho nên phải quýnh một gậy người này mới ngộ <laughs> các vị thiền sư khi đạp một đạp hoặc đánh một gôi hoặc hét một tiếng thì đó có phải ái ngữ không nếu mà chúng ta nhìn với cái mặt thế gian thì đó là những lời cọc cằn thô lỗ nhưng mà ái ngữ thành ra chúng ta phải định nghĩa cái ái có nghĩa là một cái tình thương yêu sâu sắc của một cái người thầy đối với người trời của bậc giác ngộ đối với chúng sanh và khi cái lời đó xuất phát từ cái lòng từ bi rồi do cái tâm ái ngữ đó mà có thể chuyển hóa được người khác chứ không phải nói lời lời ngọt ngào để dụ dỗ người khác hai cái này không phải ái ngữ nha ngọt ngào để dụ người ta thì không phải ái ngữ nhưng mà do cái lời xuất phát từ cái từ tâm của một vị đã sáng mắt rồi họ thấy họ thương chúng sanh đang lầm mê đó họ tìm đủ mọi cách mọi hành động mọi cử chỉ nào đó để người ta có thể được giác ngộ thì đó là xuất phát từ cái gốc thương mà nói thì cái ngữ ái ngữ nó không phải là một cái dấu hiệu một biểu hiện qua lời nói cái ngôn ngữ nó biểu đạt một diễn tả một cái gì đó từ trong lòng của người ta thì vậy là cái việc mà ngữ này chúng ta không có nhìn không ở cái ngôn ngữ của lời nói nữa mà đó cũng là những cái hành động để biểu đạt ví dụ như ngày xưa đức phật đưa cành sen lên ca diếp cười nó cũng là một biểu đạt lý pháp nào đó để cho người ta có thể ngộ đạo hoặc là ngày thủy lão lại hỏi mã tổ thế nào là đạo mã tổ đạp đạp lăn cù cù cái giật bật lên cười sau này ông đi làm đạo ông nói là kể từ ngày ta nhận một đạp của mã tổ tới bây giờ ta không bao giờ thiếu tương dưa rau muối đó <laughs> là nhận được đạp thì vậy là nếu mà thực sự những cái hành động những cái cử chỉ những việc làm chúng ta thấy như là thô lỗ nhưng mà nó xuất phát từ cái từ tâm của người đó có thể chuyển hóa được đối tượng bằng cách nào đó là người ta sẽ làm thành ra cái sự nghiêm trang của ông thầy cũng là một hành động ái ngữ mà mình không biết như giờ mình nghĩ là ông thầy là phải tươi vui phải cởi mở rồi phải ờ, lịch thiệp gặp mình là phải săn đón mình rồi nói những lời ngọt ngào vuốt ve tâm lý rồi đó thì ông thầy nó mới ái ngữ chùa gặp ông thầy nghiêm nghiêm ái ngữ gì rồi ông thầy không cọc gần chết thôi không đi nữa không vui không đi nữa ví dụ vậy thì chúng ta tìm cái gì bên ngoài chứ chúng ta không phải tìm cái chiều sâu bên trong một người học đạo khi đối diện với những người mà được gọi là đại diện cho Phật pháp chúng ta phải nhìn cho ra cái chiều sâu đạo lý của vị đó để chúng ta học có đạo lý thì chúng ta cứ môi còn không có đạo lý thì thôi vậy chứ chúng ta đừng có nhìn bề ngoài có khi bề ngoài có một vị thầy đó cũng có lúc là ông thầy cũng muốn thử thách mình cho nên ổng tỏ cái thái độ thế này thế kia với mình coi mình có phải thật tâm học đạo không nếu không thật tâm tìm bề ngoài thì có ông thầy khác có bề ngoài đẹp đi tìm <laughs> ví dụ vậy nhưng mà ông thầy nó thể hiện trọn vẹn đạo lý bằng cái hành động sống của mình thì rất là khó có, có người chấp nhận được tại vì nó sống đúng như thật rồi thì người ta không có cần cái bề ngoài những người nào mà chăm chút bề ngoài thì biết rằng nội tâm bị rỗng cho nên phải có bề ngoài để che chắn cái gì đó còn với người mà họ sống với đạo rồi họ rất thật họ thật lắm những hành động cử chỉ là nói việc làm họ rất là thật họ bại lộ tất cả những cái chân tướng đạo lý của họ ra cuộc sống này thật ra là khó có người có thể nhận được cho nên ở đây là nếu mà biết nói lời án ngữ thì chúng ta phải biết rằng chúng ta phải biết nhận cái lời án ngữ đúng không tức là cái lời án ngữ đó có khả năng để có thể chuyển hóa chúng ta cái lời án ngữ đem đến chúng ta bằng tất cả những tình thương yêu ở trong Phật đạo chữ là lời nói ngọt ngào để cho chúng ta nghe lọt lỗ tai mình nếu chúng ta cần lời nói đó thì coi chừng chúng ta sẽ bị đi lầm đường chứ không phải đi đúng đường chánh đạo thì là chúng ta phải hiểu là cái ái ngữ của đạo Phật nó khác với cái ái ngữ của thế gian ái ngữ thế gian thì có thể là nói chuyện hay nói giọng dịu dàng dễ nghe phải không còn ái ngữ của Phật đạo có khi là nói một cái chúng ta nghe lùng bùng của lỗ tai của mình <laughs> nhưng mà đó là lời ái ngữ tại xuất phát từ từ tâm chúng ta thấy là ngày long tế ở đức sơn toàn là đánh hét không nhưng mà người ta cũng quần tụ để nghe ở thế non đạo là bị hét bị đánh ví trường hợp của ngày Long tế mà tới ngày hoàng bá chúng ta thấy không ngày Long tế giữ giới lực trang nghiêm lắm nha đạo hạnh rất là tốt ở trong đạo tràng ngày hoàng bá tu nhiều năm lắm rồi nhưng mà không có biết hỏi đạo gì hết á cứ lo giữ gìn giới lực tu hành trang nghiêm vậy thôi thì ngày trần tung túc thấy thương chân túc là là, là phụ tá cho ngài làm hoàng bá thấy thương vị này Thật ra kêu nói thôi bây giờ ông lên ông hỏi đạo hòa thượng đi sao mà ở đây tu mấy năm tôi không thấy ông hỏi gì hết vậy Nó đâu có biết hỏi gì đâu thôi thì bữa nay thôi sáng mai đêm nay mình suy nghĩ cái câu nào đó đi rồi sáng mai lên hỏi hoặc là người có thể lên hỏi hòa thượng thế nào là đại ý Phật pháp đi hòa thượng trả lời cho mới nghe ông này nghe được nghe thấy câu này có lý <laughs> mới sáng lên lên đỉnh lễ thì hòa thượng thế nào là đại ý và pháp bị quýnh ba gậy bò vậy <laughs> không có còn nào hết hơn về buồn lắm không biết đúng sao kỳ ra mình hỏi đại lý Phật pháp mà bị quýnh là sao cũng hiểu nổi hồi về đóng cửa đóng cửa sáng hôm sau ngày thằng túc gõ cửa ông mở cửa ra hỏi gì nữa ông xuống tôi bị đòn nữa hay gì đây nó không có đâu là ngày lên hỏi lại đi hỏi lại chắc chắn hòa thượng khai thị cho ngươi á thì lên bà vò lên hỏi mới vừa lại bắt đầu lên thưa bà phượng thế nào là ý Phật pháp bị quýnh ba gậy nữa nếu vò về nữa buồn khóc quá trời ngày rồi ông tước phải lại dỗ dành nữa ta nghĩ lần thứ ba chắc lẽ hòa thượng sẽ dạy người một câu <laughs> chuyện khó lên lần nữa đi <laughs> thì lên giờ hỏi thế nào để Phật pháp bị đạnh ba heo nữa bỏ về về trận này là nhất định không ở chúng nữa bỏ đi buồn quá tại vì tôi hỏi để Phật pháp đâu hỏi gì sai mà bị quýnh mà không trả lời một câu nào hết không thay gì kỳ cục vậy không còn ở nữa không còn đủ sức kiên nhẫn để có thể ở đạo tràng nữa mà lúc đó là giữa hạ mà chư tăng giữa hạ bỏ đi là coi như phá hạ là phạm luật á nhưng mà đi hết chịu nổi rồi ba lần hỏi đại đế Phật pháp ba lần bị đòn cái cuốn gói ra đi cuốn gói ra đi thì ngài Trần Cẩn Túc mới chặn lại nó thôi thì bây giờ trước khi ngươi đi ngươi cũng phải chào và thượng cái rồi muốn đi đâu đi chứ không lẽ người đi người trốn đi cô nó cũng kỳ cái nói ờ thì cái chuyện đó thì được lên đứng xa xa chào không dám lại gần lại <laughs> gần cho biết nghèo thì bằng bá nói dối theo là nó thôi giờ nếu mà ngươi có đi thì ghé chân già đại ngu thăm trả một cái rồi đi đâu đi tức là ông đại ngu cũng là một vị thiền sư ngộ đạo mở gần cái đạo tràng của ngài hoàng bá thì ờ, lâm tế nó kệ không ghé nghe lời không ghé coi kiếm con này có có gì không thì mình sẽ tính sao thì ghé ngài đại ngu thầy đại hôn hỏi là ngươi từ đạo tràng nào tới đây nó dạ con ở đạo tràng của bằng bá hỏi bằng bá dạy ngươi cái gì nó cái dạy gì đâu Rồi đất ơi tôi hỏi ba lần đại thế nào để ý mà khóa ông đạo ông đánh tôi không à tôi không biết tôi có lỗi hay là không lỗi thì liền khi đó ngài đại ngu nghiêm túc nói với ông nói cái lão bà hoàng bá nó từ bi hết mực với ngươi rồi mà ngươi còn ở đó tìm lỗi hay không lỗi nữa cái lâm tế ngộ ông tế ngộ rồi ông tế thốt lên một lời nó đầy đạo lý của hoàng bác không có nhiều thì liền khi đó đại ngu nói là Ê, cái cái quỷ đá giấy sàn kia mới nãy người tìm có lỗi không lỗi mà bây giờ người nói là đạo lý còn bác không nhiều là ý nghĩa gì thì lâm tế nói là cái này nè giọng <laughs> như không đại ngu mới đóng đại ngu nó không phải cái chuyện là chuyện của cha giàu bằng bá phải có tao bây giờ bánh rồi bắt đầu lâm tế đi về lâm tế đi về tới ngày bằng bá Hoàng bá biết ngộ đạo rồi Hoàng bá mới thử Hoàng bá nói là cái vị tăng đã phá hạ ra đi rồi trở về cái người cứ đi đi lại lại như thế này chừng nào mới xong sự nghiệp Lâm tế nói thưa Hòa Thượng nhờ ơn của Hòa Thượng cho nên con muốn về đây để đền Ngài <coughs> Hỏi chuyện gì đâu người kể cho ta nghe Cha già Đại Ngu dạy người cái gì? Ông nói thưa Hòa Thượng thì nhờ cái cái Ngài Đại Ngu nói là do cái lòng từ của Hòa Thượng lớn như vậy con mới nhận ra được đạo lý của Hòa Thượng thì á, liền khi đó ngài bằng bá nói thằng cha già đại ngu rồi không biết xấu hổ đợi mai mốt á ta gặp tả người ta sẽ tính lâm thế nó khỏi cần mai mốt liền bây giờ <laughs> giọng lại ba đóng <laughs> đó là quá trình kiến giải của lâm thế thì lúc đó đó lúc đó đông chúng và người bằng bá la lên nó là có một con cọp nó vồ ta thì trong chúng mình lại ôm ngài long tế cứ nghĩ là, là ngài long tế điên là đánh ngàn bá thật sự đó là một câu mà xác chứng tức là ngài ờ, trở thành một con hổ dữ rồi, trở thành một mảnh hổ để quay về rồi tức là đã xác chứng cho Long tế ngộ đạo rồi nhưng mà trong chúng đâu ai biết được ngày tần công túc hả lại ôm ngày long tế kéo ra bị hoàng bá nện ba gậy tức <laughs> là không hiểu ý tức là thầy trò người ta nói chuyện với nhau mà cứ nghĩ là thằng cha này điên quýnh hòa thượng Thật ra là, là ngày ờ, Trần Công Túc mà lại ôm Lâm Tế lại thì Hoàng Bá mới nện cho Trần Công Túc ba gậy buông ra Đó là chuyện chúng ta thấy như vậy là ái ngữ của Đạo Phật Thật ra cái chuyện học đạo nhất là đạo thiền thì chúng ta thấy là gần như nó nó hoàn toàn nghịch với cái nhìn của thế gian của mình Thành ra là cái người mà ái ngữ thực sự là người đó có cái năng lượng để chuyển hóa Cho nên ờ, người ta kêu là hòa thượng hòa thượng là một cái người có lực tâm á, để có thể chuyển hóa người khác <coughs> thì những người có ái ngữ là những người có một cái đạo lực lớn xuất phát từ cái lòng từ và một đạo lực lớn có thể là đối diện với một người một bài pháp một câu nói một hành động một cử chỉ nào đó có thể chuyển tâm được người khác thì cái đó chúng ta được xem đó là lời ái ngữ đó là điều mà chúng ta phải biết chứ không phải ái ngữ là nói ngọt ngào dễ nghe đúng không chúng ta nghe một lời đó rồi chúng ta cứ nhớ hoài nằm trên ba chúng ta cũng nhớ sao người này có một cái giọng nói dễ chịu quá <laughs> giọng nói này nó làm cho mình được cái gì hạnh phúc gì gì đó chúng ta nhớ nhung hoài rồi cuối cùng là chúng ta không có xa cái giọng nói đó nổi <laughs> thì đó không phải là ái ngữ nó là cái loại quyến rũ chúng ta chứ không phải là ái ngữ theo cái kiểu của Phật đạo như vậy là chúng ta có được cái sự học hỏi đúng rồi được hành trì giới lực đúng rồi biết nói lời ái ngữ đó là phước đức lớn nhất được cung phụng cha mẹ yêu thương gia đình mình được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất cái này nó hơi nghịch với cái thế giới này đúng không <laughs> thế giới này thấy cái việc mà cung phụng cha mẹ là mất thời gian của mình nhưng mà thật sự đây là cái đạo đức muôn thuở không thể nào thay đổi được đâu nha cái việc mà được phụng thờ cha mẹ rõ ràng là phước đức rất lớn đối với chúng ta ở trong kinh Đức Phật nói là cái tội mà cực ác không gì bằng bất hiếu cái phước cực lớn không gì bằng người con có hiếu có nghĩa là một phút giây mà chúng ta phụng dưỡng cha mẹ đó là không có cái phước nào ở trần gian này có thể so sánh được đây là điều mà một người phật tử chúng ta phải biết đừng bao giờ quên dù chúng ta sống thế giới này cái thế giới mà nó không có coi trọng cha mẹ giống như á đông của chúng ta nhưng nó cái đạo hiếu nó thể hiện một cái nền tảng đạo đức của loài người nếu một loài người mà không có đạo hiếu thì người đó mất đi cái nền tảng đạo đức của con người rồi người đó mà không có phụng thờ cha mẹ không có tôn kính cha mẹ thì chúng ta đừng có chơi chung nữa chắc chắn là người đó sẽ hư và chơi chung người đó chúng ta sẽ hư theo nếu mình đang một hợp đồng làm ăn gì người đó biết người này là bất hiếu với cha mẹ là rút lui liền bỏ của chạy lấy người đi chứ <laughs> chơi chung tuyết sao chúng ta cũng mang quà thật sự một người bất hiếu là không bao giờ nên trò trống gì ở xã hội này tại nền tảng đạo đức họ đã mất rồi đây là điều mà mình phải biết mà trong kinh đức phật nói <clears throat> cha mẹ tại tiền giống như phật tại thế chúng ta phải dù cha mẹ mình có già lẫn lộ ở cái mức độ nào đi thì đó cũng là cha mẹ mình trong lòng chúng ta phải hết mực thương yêu và tôn kính đức phật dạy mình đó là gì mình gặp cha mẹ đó ha trong mỗi một ngày chúng ta mở mắt ra gặp cha mẹ mình á giống như mình nhận được một món quà lớn trong cuộc đời ví dụ như mình mình được trúng số đây nữa đó ha mình được trúng số bạc triệu đi nữa cũng không bằng chúng ta mở mắt được thấy cha thấy mẹ mình thì người có tâm đó mới gọi là hiếu đạo chứ nếu mà mình đối xử với cha mẹ có một thái độ bất kính rồi sợ mở mắt ra gặp mà gặp tới gặp lui của ông già này của bà già này <laughs> chán chết một thái độ bất kính đó là đủ để cho chúng ta phải xuống bao nhiêu tầng địa ngục ở dưới và trong cái đạo hiếu trong đạo hiếu của người con Phật thì nó rất là nhiều nên chúng ta không có thời gian để nói hết nhưng mà chúng ta phải thấy được một điều Đức Phật gần như là coi trọng cái đạo hiếu này có lần đức phật nói với các vị tỳ kheo á nói này các vị tỳ kheo hôm nay ta được thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác này là ta nhờ hai người đại ân nhân của ta đó là cha và mẹ của ta trong nhiều kiếp và đức phật cũng nói là có những cái ơn mà trong đời này các vị tỳ kheo ta không thể tả nổi các ngươi cũng không thể trả nổi đó là gì đó là ơn cha và ơn mẹ rất là khó có thể trả hết được cái ơn này thành ra là một người nào được sống lên trong cuộc đời này mà đối xử với cha mẹ có một thái độ bất kính là cả như xong cuộc đời của người đó dù có giỏi giang cỡ nào đi nữa một thời gian chính cái đức này nó bị tổn cái phước này nó bị tổn thì chúng ta cũng sẽ gặp những chuyện bất trắc trong cuộc đời của chúng ta ít có người nào mà bất hiếu được thành tựu lớn trong thế gian này lắm đó là điều mà chúng ta phải biết thành ra được cung phụng cha mẹ đó là gì đó là phước đức lớn nhất trong đời của mình một ngày mà chúng ta được cúng dường cha mẹ mình giống như là chúng ta được gặp Phật để cúng dường có một lần à, Đức Phật cùng với các vị tỳ kheo đi khất thực ở cái vùng mà không có tức là họ bị thất mùa đó không có đủ cơm ăn ngay cái ngày hôm đó ngay cả Đức Phật cũng không có người ta cúng dường thì có một vị tỳ kheo bán lá y của mình thương Đức Phật có bán lá y của mình đổi được một bát cơm đem dân Đức Phật Đức Phật hỏi Ngươi ở nhà còn mẹ không? Nói dạ còn Hỏi mẹ ngươi hôm nay có cơm ăn chưa? Thì vị tỳ kheo này dần dừ dần dừ không dám trả lời Đức Phật biết Đức Phật nói là bát cơm này mẹ ngươi mới là người xứng đáng được hưởng chứ không phải là ta Ngươi phải đem cái này về Và sau đó Đức Phật có chế giới liền nha Có giới ở trong đạo Phật rõ ràng Tức là nếu một vị xuất gia tỳ kheo mà cha mẹ của mình già không có người phụng dưỡng á, thì được quyền cái cái cái cái thức ăn mà khất thực á, được quyền mang về để sớt cho cha mẹ ăn để nuôi cha mẹ phụng dưỡng cha mẹ chứ không phải là cái chuyện lấy tiền tâm bảo đi về nuôi cha mẹ thì cái chuyện nó khác nha đức phật nói là cái chuyện là cái chuyện khất thực nha <laughs> chúng ta phải nghe cho rõ <laughs> bây giờ nhiều vị tỳ kheo đem tiền mình về xây dựng gia đình là không phải <laughs> nhiều đức phật cho phép tức là cái tiền riêng cái cái phần thức ăn riêng của mình có nghĩa là ngày đó đi khất thực thí chủ cho một một một bát đó đó là thức ăn riêng rồi thì mình được quyền đem thức ăn đó phụng dưỡng cha mẹ là không phạm luật không phạm luật còn lấy của thường trụ mà để xây dựng gia đình cho già, cha mẹ dòng họ thì coi như người đó bị phạm thì có rất rất là nhiều cái cái cái chuyện mà chúng ta phải thấy là, là Đức Phật rất là coi trọng đạo hiếu thật ra nếu là một người Phật tử chân chánh á, thì chúng ta phải có được cái nền tảng đạo đức này không thể thay đổi đối với cha mẹ gần như là ở xa ở gần tâm tư chúng ta gần như là luôn luôn tôn trọng cung kính và phải biết phụng thờ được phụng thừa dưỡng cha mẹ là phước đức lớn nhất đến một ngày mà mình thật sự mất cha mất mẹ lúc đó mình mới thấy rõ ràng là đời mình nó trống vắng không có cái chỗ nào có thể thay thế được ai mà có cảm giác mất cha mất mẹ rồi mới thấy được điều này một cái hố sâu trong tâm hồn của ta không có cái gì có thể bù đắp được hết không có cái niềm vui không ai có đủ hết á có một người có thể hy sinh cái tánh mạng của họ cho mình đi nữa mình vẫn thấy không bù đắp được cái khoảng trống này lúc đó mình mới thấy cái giá trị cuộc đời của mình khi thiếu cha thiếu mẹ chứ còn bây giờ có nhiều khi bên cạnh cha mẹ được cha mẹ thương yêu lo lắng mình mình cứ thấy nó bình thường nhưng mà khi mà không còn cái gì á, mất có thể tìm lại được nhưng mà cha mẹ chúng ta mất là không thể nào có thể thay thế được nữa trần gian này là coi như một khoảng không trống rất lớn trong tâm hồn của mình Tại là chúng ta đừng có để mình phải bị ân hận Mình đừng bao giờ bị ân hận đối với cha mẹ là mình không có kịp phụng dưỡng, không có kịp lo lắng, không có kịp thương yêu Đó là cái lỗi của mình Và biết yêu thương gia đình mình Thực sự cái việc mà người sống chung á Rõ ràng là là chuyên nghiệp nhiều kiếp lắm mình mới gặp nhau nợ nần với nhau dữ lắm rồi mới gặp thành vợ thành chồng <laughs> thành cha thành con với nhau chứ không có đơn giản thì trước mắt là chúng ta phải biết thương yêu mình tinh thần của đạo Phật nó khác với đạo giáo khác nếu chúng ta chưa giác ngộ á, thì mình thấy gia đình là một cái gì ràng buộc kiểu mà mới học đạo của mình bình thường á mình thấy vợ gần chồng cái nó cũng ràng buộc cản trở việc tu hành của mình chồng gần vợ cản trở rồi là cái gì đó gia đình là quan gia trái chủ vân vân không phải như vậy nếu chúng ta là người tu học tốt điều này chúng ta nói rất là nhiều trong các bản tuệ trung thượng sĩ ngữ lục nếu một người tu học tốt nếu chúng ta nói là mình có lòng từ bi mình sáng đạo gì gì đó mà cái người bên cạnh mình người quyến thuộc của mình mình, mình chuyển họ không được thì đừng có nói mình từ bi với ai đúng không nhất là vợ chồng đây là cái điều mà chúng ta học đạo chúng ta phải thấy có rất là nhiều người phật tử tại gia sau khi hiểu biết đạo lý rồi cái vợ tránh né chồng chồng tránh né vợ cho đó là mình tu tôi nói là coi chừng tu không được tại vì sao vậy tại mình bắt gặp được ánh sáng rồi mình muốn đạp đổ người khác là mình sai lầm rồi người này đã chấp nhận chung sống với mình trong cuộc đời này là mình biết là rõ ràng là chúng ta đã gặp nhau nhiều kiếp lắm họ mới dám hy sinh cả đời sống bên nhau điều này mình phải thấy ra và do đó mình bắt được ánh sáng Phật pháp thì mình làm sao cho thằng cha này phải sáng đạo <laughs> thì mới hy vọng là thoát đó thấy tận cùng trong cái sanh tử nếu mà đời này mình không giải quyết xong á là vẫn còn phải tiếp tục kiếm nhau nữa chưa chắc thì cái tình ái này cắt dứt trong một đời thật ra khi mình đã hiểu đạo lý rồi mình nói là có những người phật tử làm phật sự rất là giỏi nhưng mà hỏi ra gia đình thì thầy con nữa thì cái thầy với con với ổng không nói chuyện với nhau nhiều năm lắm rồi <laughs> thì nó không được thì giờ bây giờ phải làm quà là phải làm sao cho tốt đẹp cái tình cảm này chứ còn cái kiểu đó là không đúng với Phật đạo rồi dù cô có nổi tiếng là Phật sự cỡ nào nhưng mà điều đó nó sai rồi tại sao cô có thể đi giúp một triệu người nhưng mà người bên cạnh cô cô giúp không được thì nói cô có từ bi được cho cái từ bi phải xuất phát từ cái đời sống chung quanh cho chúng ta chúng ta phải thể hiện được tình cảm thương yêu của mình đối với những người xung quanh trước rồi đó đừng bao giờ ai có một cái thái độ tu tập mà tách ly cái người thân của mình là một điều sai lầm chúng ta phải phải đồng chịu đồng cam cộng khổ đúng không và khi được gặp Phật pháp chúng ta cũng phải đồng tiếng đồng thổi với nhau trở thành một người bạn đồng hành trên lộ trình giác ngộ giải thoát mình không vui hơn ha đúng không? nhưng mà mình không biết làm điều này rất là nhiều người phật tử phạm cái sai lầm này cho nên tu tập khó khăn lắm trời ơi tôi thầy biết không con đi tu hả còn về bị quỷ khóa con á <laughs> nó giờ nó cứ cản trở con muốn ăn chay cái nó đòi phải ăn mặn rồi con muốn người thiền cái nó đòi con phải nói chuyện làm cản trở việc tu hành cho nên bây giờ chắc chắn là con phải trốn con đi chỗ nào nó vắng thì vắng con xa người này con tu chứ còn ở nhà con tu không được tôi nói là tu ở nhà không được thì ra đường không có chỗ nào tu được đâu <laughs> không có chấp nhận cái điều này tôi thì tôi khác mấy thầy ở chỗ này tôi không chấp nhận người phật tử vợ biết đạo mà tách ly chồng chồng biết đạo tách ly vợ để tu là tôi không bao giờ chấp nhận mà rõ ràng trong này đức phật nói là biết cái gì biết uh, yêu thương gia đình mình thì rõ ràng khi mình nhận được ánh sáng Phật pháp rồi mình có con đường đi đến giác ngộ giải thoát để mình thoát khỏi sinh tử luân hồi rồi thì cái người bên cạnh mình chẳng lẽ mình không thương mình nói mình thương yêu mình cứu giúp ai làm điều sai lầm cho nên ít ra một người tu tập tốt phải có một cái sức ảnh hưởng cảm hóa và chuyển đổi được một người bên cạnh chúng ta trước cái thì mới thể hiện được đạo lực của chúng ta và bây giờ mình hành trì làm sao mình tu tâm làm sao đó người bên cạnh mình vẫn chống đối mình hoài là biết mình đã sai sai rồi cho nên chúng ta phải yêu thương và chính cái chân tình của mình thì cảm hóa được người bên cạnh tại vì mình đang đi con đường tốt rõ ràng con đường này là con đường tốt mình muốn cho gia đình mình muốn cho thân quyến thân bằng quyến thuộc của mình đi theo con đường tốt bằng tất cả những cái chân tình của mình và chúng ta phải hành trì đạo lý cho đến mức chúng ta có đạo lực đồng thời chúng ta phải bằng tất cả chân tình để chúng ta cảm hóa người bên cạnh chúng ta thì từ từ họ sẽ chuyển hóa con nếu mà biết đạo lý trước thì phải dùng tất cả những chân tình để cảm hóa cha mẹ mình chồng biết đạo lý trước thì cũng phải cảm hóa vợ con mình vợ biết đạo lý trước thì cũng phải cảm hóa được chồng con thì đó mới là một cái điều tốt tức là chúng ta sẽ cùng tiến cùng thối thật ra là đã sống chung một gia đình rồi nó trở thành một cái dây gọi là sâu kết với nhau lại rồi khó trốn lắm chúng ta mà hiểu một chút trong sinh tử cái ái nhiễm với nhau ha chúng ta thấy khó khóa lắm đừng nghĩ là mình giác ngộ là mình thoát khỏi tình cảm này chúng ta sai rồi chạy trốn mà thoát được sao bị thiếu nợ lên tới trời họ cũng lôi chân mình xuống nữa chứ đừng có nói chuyện chơi cho nên là thôi thì bây giờ hai người cùng tiến quá hai người cùng tự tu và tới hồi mà hai người hết nhiễm với nhau thì lúc đó mới đứt cái dây ân ái chứ còn mọi người tu mà mọi người còn ở đây mà nhớ dung hả là thế nào đời sau mà làm tu sĩ coi chừng cũng bị họ lôi ra nữa <laughs> chứ đừng có nói chơi thành ra là chúng ta phải biết điều này cái thương yêu đùm bọc che chở và nâng đỡ nhau trên cái cái đạo lộ giải thoát thì chúng ta là cái người hành trì đúng cho nên chúng ta phải biết điều này thành ra đức phật dạy chúng ta rất là kỹ trong đời sống cá nhân đời sống gia đình và xã hội thì chúng ta biết đạo rồi thì đó là ánh sáng để cho chúng ta đi rồi chúng ta bắt được ánh sáng phật pháp rồi thì buộc chúng ta phải sống đúng với ánh sáng đó để chúng ta ảnh hưởng người bên cạnh và một cái điều mà để chúng ta phải biết để chia sẻ ví dụ như bây giờ mình quyết chí xuất gia thì mình phải sống tốt hơn ngày xưa ví dụ như một người phật tử nè nó trời ơi thầy biết không có gì con muốn khuyên chồng con hoài mà không chịu nghe thầy ơi tôi nói cô khuyên là cô sai cô phải sống tốt hơn ngày xưa cô mới đúng đúng không bây giờ người bên cạnh luôn luôn theo dõi mình mà nhất là người nam họ hay tự ái lắm rồi dạy khôn mấy ông mà dạy khôn mấy ông khó chịu lắm <laughs> nhưng mà mình sẽ sống hơn họ kể từ khi mình có đạo lý rồi là mình sẽ là một người tốt đàng hoàng mình có thể bỏ qua những cái chuyện không cần thiết ngày xưa đụng chuyện mình nói ổng là 5 tiếng đồng hồ nhưng giờ bớt bớt là 4 tiếng thôi <laughs> thì ông thấy ờ bà này tu có tiến bộ nè <laughs> hy vọng là học đạo chứ trời nó đụng chuyện mà cứ nằm cả đêm mà cứ nghe <laughs> bài thôi thì mình khuyên đạo lý em đâu có nghe nữa Thành ra là ít ra thì mình cũng phải có chuyển qua, Và mình thể hiện một cái đời sống đạo hạnh thật sự Thì người ta sẽ theo dõi Ủa sao từ ngày tôi thấy bà đi chùa có bà tốt hơn, bà hiền hơn ha Bà ít cầm ràm mình nghe cũng dễ thở một chút <laughs> Thì hy vọng là ông sẽ sẽ nhìn ngó cái việc làm của mình nó thì vậy là quan trọng là mình sống được và chính cái hành động sống này gọi là thân giáo của mình hơn là khẩu giáo thì mình có thể chuyển hóa được những người xung quanh nếu mình sống đầy tình thương yêu mình sống chân tình thì tất cả những cái điều tốt đẹp nó sẽ đến với chúng ta thành ra người nào mà nó đi chùa gặp khó khăn ở gia đình là chúng ta biết rằng mình biết lý mà mình chưa có hành đó, cho nên chúng ta phải hành chúng ta phải sống tốt và nhất là cái tình cảm đừng nghĩ rằng mình thương có nhiều thầy dạy là mình thương gia đình khi mình biết đạo rồi mình còn thương tức là mình bị bị gì bị liếng ái phải không bị dính mắt đúng không bị sanh tử cho nên là tu là tự nhiên là biết đạo lý là phải cắt tình ái cái đó đầu tiên là phải cắt tình cảm với gia đình hả hồi xưa hả là nói chuyện với nhau ngọt ngào đàng hoàng nhưng bây giờ không được nói ngọt ổng thứ là để cho ổng dướng mắt với mình ổng còn yêu mình là mình khó tu lắm mình phải cắt <laughs> cắt giờ phải sống khô khan là phải kiểu nói kiểu kiểu như dù đục vậy để ổng đừng có gần mình <laughs> <laughs> đó là một điều thất bại đó là một điều thất bại mà rất là nhiều phật tử mình mắc cái chuyện này nha nói nói vậy đâu là một cái bệnh chung của mấy người phật tử chứ không phải là chuyện đơn giản đâu mà tôi gặp nhiều lắm gặp nhiều trường hợp với gia đình đó biết đạo mà để cho gia đình bị có một chút lấn cấn xào xáo là mình sai rồi để đạo nó đem một sự tốt đẹp cho gia đình chúng ta biết đạo lý là gia đình chúng ta phải sống hạnh phúc hài hòa thương yêu hơn là chúng ta sống đúng ngày xưa chúng ta có rạn nứt gia đình khi biết đạo lý gia đình sẽ hàn gắn và thương yêu nhau là chúng ta sẽ không đúng ít ra là chúng ta phải làm đẹp được cái chuyện của gia đình mình cái đã cái đạo lý chẳng lẽ mà làm xấu cái chuyện trần gian được à đúng không có chỉ biết đạo tự nhiên gia đình ly tán thì đạo phật đến trần gian là để làm cái gì làm cho thế gian là ly tán hết sao không phải như vậy thành ra chúng ta hiểu đạo cho đúng thì chúng ta sẽ sống khác đầy thương yêu lo lắng đùm bọc chở che với nhau gần như trở thành một quyến thuộc với nhau thầy thay vì trước kia là quyến thuộc cái kiểu gì kiểu phàm phu thì bây giờ tạo thành quyến thuộc bồ đề quyến thuộc giác ngộ thì mình đi có bạn đồng hành không sướng hơn sao nhưng mà người ta không có thấy được điều này sợ dính mắt sợ nhiễm ái rồi sợ là là là tiếp tục sinh tử luân hồi theo cái kiểu về ái là phải nhiễm nhưng mà trong cái ái nó có con đường thoát của nó nếu chúng ta biết cách cho nên mọi người phật tử tu tập chúng ta là cái chuyện mà yêu thương gia đình mình là không được không được thay đổi dù mình biết đạo cỡ nào mình vẫn yêu thương mọi người và đó là thể hiện trọn vẹn cái cái đạo hạnh đạo đức của mình chứ người mà biết đạo lý phá vỡ cái cái đời sống bình thường của gia đình là mình sai mình biết đạo lý nhiều chừng nào mình cần chăm sóc người bên cạnh chúng ta nhiều chừng đó và phải thấy rằng cái sự tận tình tận tâm của mình á, mới thể hiện trọn vẹn cái đạo đức sống của mình chứ không có lơ lơ bây giờ hồi xưa thương nhau dữ lắm nhưng bây giờ từ hồi biết đạo thì bắt đầu mình lơ lơ một chút <laughs> bớt bớt thụt lùi một chút <laughs> đi thụt lùi <laughs> rồi bắt đầu phải tạo cái hàng rào che chắn để cho đừng có cái sự gần gũi thân cận với nhau để cho luyến ái phải tập làm sao mà sống cho khô khan thật sự để không thấy rằng mình là bất nhiễm rồi đó là một thái độ sống sai đạo lý không có đúng vậy nên là phật tử chúng ta phải biết thương yêu và chăm sóc những người bên cạnh chúng ta những người thật sự thân thuộc nhất của mình mình phải thể hiện được một đạo đức sống động tốt đẹp thì chúng ta sẽ cảm hóa được gia đình của mình và khi cảm hóa gia đình của mình rồi thì cái cái việc tu tập chúng ta sẽ khác đi như ta chuyển được một người theo đạo chúng ta có được một chút phước mình cũng mong muốn điều này đúng không mà tại sao người nhà mình không chịu chuyển mình ra ngoài đường mình chuyển ai rõ ràng nó nó không có phù hợp với cái đạo của giác ngộ giải thoát của đức phật Thật ra ở đây đức phật nói là phải biết yêu thương gia đình mình và được hành nghề thích hợp có những cái người tu tập theo đạo Phật á khi cái thiện tâm chúng ta nảy nở rồi chúng ta phải có cái nghề nó phù hợp với cái cái đạo tâm của mình thật sự là chúng ta phải biết cách để chuyển có nhiều khi mình à, trước kia mình làm cái nghề mà mà giết hại để mình nuôi sống tức là cũng phạm coi như là cái giới sát nó phạm rồi phải tìm cách để chuyển cho nó phù hợp với cái điều kiện phát triển tâm linh của mình thì cái việc hành nghề chúng ta phải phải khéo phải khéo mới có thể chuyển được nhưng mà khi cái có những người họ hành cái nghề đó mà mới vào đạo Phật họ cảm giác khó khăn lắm nhưng mà họ quyết tâm một thời gian ngắn họ sẽ chuyển được chúng tôi nhớ ngày xưa khi mà chúng ta về miền Tây miền Tây Nam Bộ có hai vợ chồng làm cái nghề chài lưới mình bắt đầu quy y rồi hai người cứ lại hỏi tôi hoài đó bây giờ con phải chuyển nghề làm sao thầy tôi nói bây giờ tự mình tu tập và sám hối hàng đêm con muốn quyết tâm để tìm một cái nghề sinh sống khác á, để tránh được cái nghiệp sát sanh này nên lại Phật sám hối xin Đức Phật khai mở tâm trí của con để con chọn được một người thích hợp cho cái việc tu tập rõ ràng thời gian chuyển ngày khác và đời sống cũng vẫn tốt chứ không có phải là bị suy sụp nó thành ra là nếu mà mình chưa theo đạo mà mình còn làm cái việc mà ờ, sát hại chúng sanh để tạo nghiệp á thì lúc đó mình không trách nha ở khi mà họ chưa hiểu biết đạo lý thì mình cũng không nên trách nhưng mà đã biết đạo lý rồi mà vẫn còn hành nghề đó thì đó là cái điều đáng trách đó à. Thành ra chúng ta phải nuôi sống chúng ta theo cái kiểu nào đó nó phải chúng ta phải cố gắng là khi mình biết đạo rồi mình mình chuyển nghề cho nó thích hợp Thành ra ở đây Đức Phật nói là được hành nghề thích hợp thì đó là phước đức lớn nhất của mình để mình vừa tu tập và cái đời sống để để nuôi sống mình mình không tạo nghiệp ác để cho mình được tiến hóa về mặt tâm linh thì đó là một cái điều phước đức lớn cho mình chứ còn nếu không là chúng ta cũng sẽ bị chặn bớt cái bước tiến Phật pháp chúng ta chúng ta tu tập sẽ khó khăn nhiều thì chắc là hôm nay chúng ta dừng lại tại đây ha chúng sanh vô